xin chào đại chúng à, nãy chúng tôi thấy ít người đó mình có ý chờ chút hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh à, gọi là kinh vô thường tùy quán ở trong cái bản à, ở trong cái bản à, bản bản bản in tiếng việt á thì để là kinh không thường xuyên nên ờ, tôi chúng tôi ngờ rằng đây là một cái sự nhầm lẫn một sự nhầm lẫn vì trong bản tiếng ừ, Pali thì để là ừ, anicca nupasi ừ, là vô thường thì một cái là vô thường cái là không thường xuyên nhưng mà hai cái này gì thì gượng thì mình được gọi mình gượng nó đồng nghĩa mà thật ra là cái nó dẫn về hai cái hướng Ờ, hiểu khác nhau rất là xa à, cái vô thường tùy quán ở đây là từ cái chữ anupassana và anupassi anu này có nghĩa là thường xuyên ừ, liên tục cái ừ. nội dung bài kinh nó sâu và nó rộng đến mức mà tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nó như thế này do không biết bốn đế là gì ừ. do không biết bốn đế là gì do không biết mọi cái sự hiện hữu là khổ cho nên ờ, là tất cả phàm phu đã chạy trốn cái khổ này bằng cách là kiếm tìm và đầu tư xây dựng tích lũy ừ mong đợi hy cầu một cái đau khổ khác mà mình dán lên nó một cái nhãn hiệu là hạnh phúc bởi vì suy cho cùng ấy tất cả hạnh phúc trên đời này nó chỉ là giải pháp cho một cái đau khổ nào đó thôi ừ. đó là điều thứ nhất điều thứ hai nên là vạn hữu ở đời nó chỉ có một cách duy nhất để nó tồn tại đó là sự thừa tiếp giữa cái trước và cái sau có nghĩa là mọi thứ ở đời nó phải liên tục thay đổi ừ, từ cái tình trạng này sang cái tình trạng khác và nhà Phật gọi bằng một cái thuật ngữ đó là anicca tức là sự vô thường khi mình thấy rằng mọi sự mọi cái sự hạnh phúc nó chỉ là giải pháp cho đau khổ và mọi hiện hữu nó chỉ tồn tại theo cái cách thừa tiếp tức là cái này nó tiếp nối cái kia kế thừa và tiếp nối tức là thừa tiếp uhm thì khi mà hiểu được như vậy đó bằng cái trí tuệ ừ, của cái người tu hành đó thì chúng ta mới có thể lìa bỏ được hai cái ừ, thái độ mà nhà Phật gọi là tâm thần âm mắt ta cắt tâm thần đó là điên loạn ấy. Ừ. bỏ được hai cái thái độ đó là sao ta thích và ghét theo đuổi và trốn chạy đầu tư và tống khứ nghe dạ, cái từ nhà Phật gọi hai cái thái độ đó nó bằng nhiều cái từ lắm tham và sân cũng có hoặc là tham và ưu cũng có nhớ nha cho nên khi mà Phật ra đời đó thì trong kinh nói cái gì Phật cũng biết ai Phật cũng thương <clears throat> nhưng mà lời dạy của Phật ấy, chỉ có, thể đánh động được những cái con người mà đã từng có một cái chiều dày tu tập có một cái quá khứ tu tập đúng mức đúng mức đây là sao có nghĩa là trong cái từ Phật học gọi là ba la mật nó đủ chín mùi với cái sự hỗ trợ của cái ba la mật có nghĩa là các cái hạnh lành quá khứ ừ. thì chúng ta biết rằng cái hạnh lành nó có hai hạnh lành mà thứ nhất á, là làm các công đức mà với cái sự làm công đức trong cái sự ngẫu hứng tình cờ thích thì làm hoặc là làm công đức Ờ, với cái lòng là cầu cái quả báo ừ, sung sướng ở các cõi nhân thiên thì cả hai trường hợp đó đều được gọi là cái hạnh lành hữu lậu ừ, riêng cái hạnh lành riêng cái trường hợp thứ hai là, cũng những hạnh lành ấy nhưng mà được thực hiện bằng cái lý tưởng giải thoát ừ, thì cũng hạnh lành đó và được gọi là ba la mật thì cái ba la mật đó nếu mà nó tùy theo cái hạnh nguyện mỗi người mình muốn nguyện thành Phật thì mình phải trải một thời gian rất là lâu thì nó mới chín mùi còn nếu mà mình chỉ cầu giải thoát ừ, có cơ hội là chấm dứt tiền não không nhất thiết phải là trở thành Phật tổ ừ, ừ, thì trong trường hợp đó thì nó không cần thời gian phải lâu nhớ nha thì dầu trường hợp nào đi nữa thì ba la mật nó phải chín mùi nó phải đủ để mà nó trở thành các hành lành quá khứ nó đủ để trở thành một cái nguồn năng lượng tâm linh trong hiện tại Ừ, để chúng ta có thể suy nghĩ có thể uh, nhận thức um, có thể soi rọi những cái góc tối mà nhiều đời giờ đó mình không thấy được tu cỡ nào nhưng mà nếu mà thiếu cái ba la mật thiếu cái hạnh lành ba la mật đó, thì chịu chịu chết nhớ nha cho nên đó, bây giờ nhiều khi mình thấy nhiều người tinh tấn nỗ lực ghê gớm lắm nhưng mà cái khả năng nhận thức của họ về giáo pháp rất là hạn chế thì mình phải hiểu ngầm nó có nhiều cái lý do lắm mà trong đó có một cái lý do quan trọng là cái ba la mật nó đủ chín mùi khi mà nó không đủ nó nó chưa có chín mùi đó <clears throat> thì cái cách hiểu của mình về giáo pháp nó đương nhiên là hạn chế rất là nhiều ừ, thí dụ như ở đây mình đang học về cái bài kinh gọi là vô thường tùy quán một người có ba la mật sâu dày đầy đủ chín mùi hơn thì họ thấy rằng cái sự hiện hữu sự tồn tại của bản thân mình ấy, hay là của người khác từ con ruồi con mũi cho đến một vị thánh một ông tiên không? À, thì tất cả chỉ là sự ghép nối liên tục của các thành tố tâm lý và vật lý thôi đó, cái ba la mật mình nó sâu dày đó mình mới có cái gan cái đủ cái can đảm để mình chấp nhận sự thật đó còn đằng này á là mình đến với Phật pháp á là do ai đó rủ hoặc là do mình ham vui mình đi chùa hoặc là thiện thì đi chùa hoặc là có chuyện buồn rồi đi chùa rồi vào nghe thấy ngộ ngộ hay hay rồi trở thành phật tử quy y có pháp danh nhưng mà trong tận cái đáy sâu tâm khảm ấy, mình không có chịu thấy được rằng toàn bộ cái vấn đề của bản thân và thế giới này nó chỉ nằm trong cái sự ngộ nhận thôi ngộ nhận cái gì ngộ nhận rằng có một cái tôi có cái ông a có cái bà b và chúng ta không chịu thấy rằng mọi thứ nó diễn ra trong cái quy trình sinh diệt chớp nhói phải nói là như vậy chớp nhói ai học ít nhiều về vật lý thì chúng ta phải thấy rằng cái sự vận hành à, của các nguyên tố à, vật chất nó diễn ra liên tục chỉ cần có điều kiện thì chúng có mặt và chúng có mặt thì chúng phải liên tục à, À, gọi là à, biến đổi từ cái tình trạng này sang cái tình trạng khác dầu đó là ở một cái vật vô tri hay là các cái tế bào động vật à, cũng vậy hết nha các cái proton photon cái electron luôn luôn ở trong tình trạng gọi xê dịch và chuyển đổi liên tục ừ, sống đời sống nó chỉ là sự gọi là trao đổi các chất sự gọi là à, vận về sự tận dụng các cái nguồn năng lượng để mà tồn tại chạy nó liên tục cái cái cái cái chương trình mà, mà sinh diệt ấy nó diễn ra liên tục và liên tục buổi đầu mình học đạo mình nghe như két vậy đó nhưng mà khi mà mình bắt đầu có một cái nơi chốn đủ yên tĩnh và cái đời sống nó đủ đơn giản để mà buông hết mọi cái tế toái mọi cái ưu tư âu lo để mà có thể chuyên tâm tập trung ừ, quan sát ừ những cái thiện ác buồn vui của tâm lý rồi thì là những cái gọi là nóng lạnh ừ, sướng khổ ừ, đau nhức tê buốt mát mẻ dễ chịu của thân xác này thì khi chúng ta có cái điều kiện sống tỉnh thức ừ, để thấy được thân và tâm của mình nó luôn luôn và luôn luôn ở trong cái sự là chuyển đổi xê dịch giữa các cái tình trạng giữa các cái điều kiện thì lúc đó đó thì lúc đó, cái cảm nhận của chúng ta về bản thân và thế giới chắc chắn nó khác đi nó khác nó khác nó khác hơn rất là nhiều nhớ nha thì cái vô thường tùy quán là vậy đó vô thường tùy quán là sống trong cái sự cảm nhận sống trong cái sự cảm nhận rốt ráo triệt để về cái bản chất vô thường của thân và tâm rồi từ đó từ cái chỗ mình thấy mình á ra sao mình thấy luôn thiên hạ cũng như vậy ông Heraclit Hy Lạp ông có nói rằng ta không thể nào hai lần bước xuống trên cùng một chỗ của vùng nước cái câu đó tuy là của một người ngoài Phật giáo nhưng mà nó rất là Phật giáo nó Phật giáo ở cái điểm là mọi thứ nó luôn luôn có mặt trên một cái dòng chảy chúng ta không thể nào ờ, tồn tại quá một sắc na không thể nào và chẳng qua vì cái sự thay đổi nó quá nhanh đi cho nên mình tưởng rằng là có một cái tôi có một thằng tèo thằng tí con lan con hương nó sống hai chục năm bốn chục năm nhưng thật ra không mọi thứ nó đã thay đổi xây dịch rất là nhiều à, liên tục à, có một câu chuyện mà tôi nhắc hoài đó là câu chuyện mà khắc chu cầu kiếm đó. là cái cậu công tử mà đi trên một cái chiếc ghe qua sông làm rơi cái thành gươm trên dòng sông chảy xiết tiếc của tiếc cái thằng gươm quý mới kêu cái thằng đệ tớ nhảy xuống sông mò mò thành gươm thì thằng đệ tớ nó nó vừa khờ mà nó vừa chết nhát nó mới nói nó mới lấy miếng vôi ăn trầu nó mới, nó, nó mới quẹt cái trên cái cái cái bè thuyền ấy, rồi nó mới nói với ông chủ nó để một lát nữa vào bờ thì nó mới nhảy xuống nó mò thì ông chủ hỏi chứ rớt cái này mà không mò thì vào bờ sao mà mò thì thằng đệ tớ nó nói là đã làm dấu rồi đã làm dấu ở cái chỗ mà ông chủ làm rớt rồi thì nó đi đâu đi thì cái dấu vôi cũng nằm đó đâu đi đâu ờ, câu chuyện đó thì có nhiều người nghĩ là đó là câu chuyện cười nhưng mà thật ra thì trong Phật giáo đó là một câu chuyện đó là một cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái ờ, hình ảnh giải thích về cái vô minh của chúng ta và cũng giải thích về bản chất của thế giới cái thanh gươm nó rớt xuống nó chuyện thứ nhất trên một dòng nước chảy xiết thì thanh gươm nó nó rớt nó đâu có rớt xuống đây đường thẳng rớt theo cái đường xiên đó là một chuyện chuyện thứ hai với cái sự tác động của dòng nước chảy xiết thì thanh gươm nó rớt ra nhưng mà nó, lúc nó chạm đá là phải nó chạm ngay chốc cái chỗ đó và thứ ba là thuyền đang đi cho nên khi mà dòng nước thì nó đưa thanh gươm đi một nơi mà thuyền thì đi một nẻo lát sau vào bờ đó, thì chúng ta có nhảy xuống tìm cái chỗ mà cái vạch vôi đó thì cũng như cũng bằng không cũng vậy chúng ta nhìn thấy một người chúng ta nghe thấy nghe thấy tiếng nói của một người chúng ta đem lòng thương họ đó là chúng ta thương một người khác mai này chúng ta gặp lại họ chúng ta gặp lại một người khác và chúng ta cưới họ về tức là cưới về một người khác đó là một sự thật một sự thật đó là chúng ta nói theo cái nói cái cách dễ hiểu đó chỉ cần nếu mà nói rốt ráo theo cái giáo lý Atidam nói theo cái tinh thần tuệ quán tới niệm xứ thì không cần phải để đến cái chữ mê này mà trong tích tắc trong tích tắc chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng biến đổi xê dịch không ngừng vì vậy cho nên chúng ta thấy cơ thể mình nó là một cái lò lò luyện nó phải liên tục đốt cháy mọi thứ cho nên chúng ta mới có cái ráy tay chúng ta mới có da khô chúng ta mới có tóc bạc tất cả những tế bào cũ nó chết đi nó mới nhường chỗ cho tế bào mới nó phải có một sự liên tục vô thường từ phút giây này sang phút giây khác nó mới dẫn đến sự vô thường từ giờ này sang giờ khác từ ngày này sang giờ này ngày khác từ tuần này tháng này sang tháng khác từ năm này sang năm khác và sau cùng thì trải qua một năm hai năm tùy lứa tuổi mà sức khỏe chúng ta ngày một đi xuống tuổi thì ngày một nhiều hơn Đấy. và cuối cùng có một ngày sáng mơ thức dậy sau gương thấy tóc mình đã bạc đi một phần cái bạc nó không phải chỉ là một đêm đâu quý vị mà nó là nó nó là cái kết quả của một cái quá trình dài lâu chuyển đổi trong cái cơ thể sinh lý của chúng ta nhớ nha uh cho nên vô thường tùy quán có nghĩa là hành giả sống một cái chánh niệm ờ, một thời gian dài ghi nhận ừ, mọi cái vận động hoạt động của thân tâm rồi đến một lúc mà cái duyên nó đủ đó thì lúc đó cái niệm ấy, nó đã thành cái nền cho trí cho tuệ lúc đó, đó cái tuệ nó mới niệm là ghi nhận cái gì vừa xảy ra còn tuệ là nó biết rõ cái gì đang xảy ra à, một cái hao một cái quách à, cái niệm là nó biết hao hao có nghĩa là nó biết là cái thân tâm này đang hoạt động ra sao và chỉ biết cái đó thôi nhưng mà cái tuệ đó, nó cho biết là cái gì vừa xảy ra đó là thiện là ác là buồn là vui nha nhớ cái đó mà cái sự ghi nhận này phải diễn ra liên tục nó liên tục nó liên tục bởi vì mọi thứ nó đang vô thường liên tục cho nên là cái sự ghi nhận cũng phải liên tục thì hai cái liên tục này nó gặp nhau nó sẽ có một lúc nó nó giúp cho mình nhận ra một sự thật là mình chỉ là một dòng chảy mình là một dòng nước ừ, hội tụ vô số giọt nước mình chỉ là một tấm ảnh ừ. là chỗ gặp nhau của vô số cái chấm nhỏ trên đó tôi nói rất là nhiều lần không biết đạo mình tưởng mình là một một mình có một cuộc đời mình có một cái line một cái life mà cũng là na line một, một cuộc đời hay một cái đường thẳng biết đạo ba mớ chúng ta chỉ là những cái spot tức là những đốm thôi đốm, đốm buồn đốm vui đốm thiện đốm ác hồi nãy đớm bây giờ nãy thiện là đớm bây giờ ác là đớm hồi nãy vui là đớm bây giờ buồn là đớm nhưng mà từ cái like mới qua cái spot chưa đủ có một lúc chúng ta thấy mình phải là spot không phải là đớm nên mình nói là dot đó là những cái dấu chấm thôi chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm, chấm. thì vô số cái chấm nó làm nên một cái tấm ảnh làm nên một bức tranh cái vị có biết không cái vị phóng lớn một cái hình ảnh cái vị sẽ thấy cái đó phóng lớn ngang lần cái vị sẽ thấy cái đó hoặc là bà ừ, đơn giản hơn mà con chỉ cần dùng cái magnifier một cái kính hội tụ một cái kính phóng đại đó ờ, mà loại tốt nha phải nói là loại tốt ở đây tôi có hai loại một loại đó là tôi mua tiệm đồ cũ thôi một loại là để dành đọc đọc lớn đọc lớn cái chữ nhỏ không nhưng mà tôi có một cái loại mà có lẽ người ta dùng ở trong phòng lab phòng thí nghiệm thì phải là rội nó ra rồi thì cái gì mà mình thấy là đẹp đó, nó không còn nữa không còn nữa thí dụ như ừ, một cái làn da này làn da mình mình mình mới vừa bôi kem mà kem kem kem tôi không có không có làm đẹp tôi không có dùng mỹ phẩm cái kem mà kem kem kem thoa lạnh khi mà mùa đông sợ nó nứt da đó gọi là kem chống nắng khi mình bôi lên thường mình cảm giác cái da mình nó mịn hơn nó láng hơn ừ. Ờ. nhưng mà mình lấy cái đó mình rọi thử thì tôi hỡi ơi ờ, hỡi ơi cái da mặt của mình á, nếu mà tính ra nó, nó cũng không có thua gì cái mặt trăng đâu quý vị à, nó cũng lồi lõm nó cũng sẵn sụi có nghĩa là nếu mà rọi phóng lớn ra đó, thì cái vỏ cam sành đó, nó đều đặn và nó mịn màng hơn là cái da mình nhiều lắm à, cho nên ở một cái uh, trình độ quán chiếu nhất định nào đó thì chúng ta mới có dịp ừ, thấy được cái gương mặt thật của cái gọi là đẹp là xấu của cái gọi là buồn là vui Đây, tôi đã nói nhiều lắm tôi định nghĩa về cái bản chất thế giới là chỉ có buồn và vui thôi ừ. mà buồn vui đây nó chỉ là những cái gì đó rất nó mang tính mặt ước giả định và rất là tương đối nha yeah. Ừ à, vui là gì vui là sự vắng mặt của buồn và buồn chỉ là sự vắng mặt của vui đó là một cách định nghĩa chung chung cái cách định nghĩa thứ hai vui là có được cái mình thích là cái giây phút mà có được cái mình thích và buồn là cái cảm giác khi mà mình phải gánh chịu phải chịu đựng cái mình không có thích à, và tùy cái duyên nghiệp phước duyên của mỗi người à, mà cái thích cái ghét của mỗi người khác nhau cho nên cái suối nguồn anh hạnh phúc và đau khổ của mỗi người khác nhau và phải sống trong chánh niệm thì chúng ta mới thấy ồ thì ra cái thích cái ghét của tôi không giống ai và từ đó cái nguồn hạnh phúc và đau khổ của tôi cũng không giống ai tôi nói không biết là bao nhiêu lần tất cả hạnh phúc và đau khổ trên đời này này nó chỉ có hai nguồn thôi đó là do có và do không cái gì đó nha do có một cái gì đó mà chúng ta được hạnh phúc và do không có cái gì đó nên chúng ta bị đau khổ à, do có cái gì đó mà mình hạnh phúc mà cũng do có cái gì đó mà mình đau khổ rồi không cũng vậy nó cũng có hàng cặp vậy đó từ cái chuyện mình mình không có cái gì đó mà mình được hạnh phúc rồi nhiều khi cũng do nhờ không có cái gì đó mà mình bị đau khổ chắc trong lưng này trên 18 tuổi hết chắc hiểu mà ví dụ như có nè có tiền có nhan sắc có sức khỏe có tình cảm có quyền lực có uy tín thì những cái có này là nó làm cho mình hạnh phúc còn có những cái có như là có nợ nần nè có bệnh hoạn này có tai tiếng nè ờ, rồi thời tiết thì nó nóng rồi nó có nóng rồi nó có lạnh này nó có nhiều khi nó có nắng nhiều khi nó có gió mà làm cho mình hạnh phúc nhưng mà nhiều khi cũng cái cái có nắng có gió mình làm cho mình bị đau khổ nha nhớ nha cho nên tất cả hạnh phúc và đau khổ chúng sinh trong đời nó chỉ đến từ hai nguồn thôi tức nghĩa là do có cái gì đó do không có cái gì đó mà mình hạnh phúc hoặc là đau khổ chỉ vậy thôi đời sống chỉ là một cái chu trình đắp đổi đắp đổi thầy đắp đổi thầy nha và định nghĩa theo trong kinh nó còn thảm nữa đó là tất cả hạnh phúc chỉ là giải pháp cho một cái đau khổ nào đó thì khi mà hành giả quán chiếu như vậy đó thì được gọi là vô thường tùy quán mà khi mà quán chiếu được cái bản chất đắp đổi đó, đó thì chúng ta cũng cùng lúc thấy được cái bản chất là đau khổ của đời sống đau khổ ở đây không có nghĩa là sự khó chịu về cảm giác nha nhớ nha nhớ cái này nha khi mà mình mới biết đạo lơ mơ đó mình nghe nói cái đau khổ mình hiểu từ cái nghĩa là cảm giác à, cái gì làm cho mình khó chịu về thân hay về tâm á tâm lý hay là thân xác thì mình gọi là đau khổ nha đó là lơ mơ nhưng mà cái còn thấy khổ qua cảm giác thì cái thấy nó chưa đủ đắc đạo nha mà phải thấy đau khổ nó là một cái sự gọi là bức bách phải cảm nhận được cái sự bức bách của thân xác và tâm lý thì cái đó cái thấy đó đó lúc đó nó mới dẫn đến cái trí tuệ thanh nhân bức bách tiếng Pali gọi là bi lòng này các vị còn nghe không các vị uh... trời đất ơi các vị hết nghe rồi các vị có biết có một người tên là Nguyễn Thẩm không mà tôi nghi là cái người này rất là là phá vì khi họ kêu vào thì cái này nó bị mất đi uổng quá trời các vị đã đã đã đã bị mất chỗ nào các vị đã mất nghe chỗ nào à, xin lỗi mình trách trách lầm người ta người ta kêu người ta nhắc mình mà mình đi trách người ta khổ vậy các vị đã nghe đến đâu các vị đã nghe đến đâu ồ uổng quá ừ. chữ bi lên á ừ, nó quay lại ha bức bách đây có nghĩa là bi lá nát bi lá nát này có nghĩa là ừ, giàu muốn giàu không à, thì mọi thứ giàu muốn giàu không thì mọi thứ nó cứ tùy duyên mà nó vận hành sanh diệt thì đó gọi là bi lá ná là sự thúc đẩy bức bách nhớ nha giàu muốn giàu không thì à, ngày vẫn lên và đêm vẫn xuống dầu muốn dầu không thì bốn mùa vẫn đến dầu muốn dầu không thì chúng ta vẫn cứ đói no, no nóng lạnh dầu muốn dầu không thì tuổi tuổi đời nó cứ theo năm tháng mà chồng chất dầu muốn dầu không thì những thứ mà chúng ta thương thích nó phải lìa xa dầu muốn dầu không thì ta cũng rồi có lúc tôi cũng già cũng bệnh cũng chết dầu muốn dầu không thì sáu trần à, nó vẫn vây bủa chúng ta giàu muốn giàu không thì hệ sống bằng tâm bất thiện thì sẽ chuốc lấy quả khổ giàu muốn giàu không muốn sống bằng tâm lành ấy, thì chúng ta sẽ được an lạc giàu muốn giàu không hãy còn đủ duyên phiền não thì chúng ta còn sanh tử giàu muốn giàu không thì chúng ta vẫn phải tiếp tục có mặt trên đời này khi chúng ta chưa có viên tịch niết bàn đó cái đó nó giàu muốn giàu không à, thì cho nên đó là tôi tôi nhớ tôi có viết một cái bài thơ mà sau đó được một người quen ở phổ nhạc đó là cái bài cái Tình khúc hiên mê đó, nhiều Phật tử tưởng lầm là tôi viết nhạc chẳng không phải. Mà nguyên cái bài đó nó định nghĩa cái chữ bi lên nát trong đạo Phật tức là giàu muốn giàu không. À, một ngày cũng qua giàu muốn giàu không ta rồi sẽ già buồn vui ngày cũ như thoáng mây qua ngày về đất lạnh gì cũng như pha chị nguyên cái bài mà tình khúc hiên mây nó chỉ dùng để định nghĩa một chữ pilana trong đầu phật thôi tức là dầu muốn dầu công thì mọi thứ đó cứ theo duyên mà nó vận hành nhớ nha rồi cho nên khi mà chúng tôi giảng về bài kinh đầu tiên là tôi giảng về cái gọi là vô thường tùy quán này vậy đó có nghĩa là hành giả thấy họ thì ra đời sống này nó là cái quá trình thừa tiếp của cái trước của cái sau của thiện ác của buồn của vui lên tới quả vị la hán thì không có còn thiện ác nữa nhưng mà nó vẫn là sự đời sống của các ngài vẫn là cái sự thừa tiếp à, của cái giây phút trước và của giây phút sau của giây phút khó chịu và dễ chịu không của cái tình trạng này sang cái tình trạng khác đó là hình hài thân xác của một vị Phật tổ chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự thiên nhân sư thì cũng không nằm ngoài không nằm ngoài cái cái cái cái cái sự mà thúc bách đó đã mang cái thân này thì mọi sự mọi sự mọi thứ nó luôn luôn bị đẩy về phía trước đẩy về phía trước nhớ nha à, và cái quá trình thúc đẩy ấy nó, nó diễn ra trên cái công thức thừa tiếp cho nên khi trong kinh nói rõ khi mà hành giả thấy được mọi sự là vô thường thì cũng là cùng lúc hành giả thấy được mọi sự là khổ mà khổ đây nó không phải là vấn đề cảm xúc mà nó là vấn đề bản chất nhớ nhà khổ có hai khổ trên bản chất và khổ trên cảm xúc ở đây nói về bản chất chứ không phải nói về cảm xúc rồi cái thứ ba khi cái gì nó là vô thường cái gì nó là khổ thì đương nhiên nó là vô ngã vô ngã là vì sao là ở đây không hề có một ai đó chịu trách nhiệm điều hành an bài sắp xếp cái sự tồn tại của vạn vật trên đời mà tất cả là do duyên do duyên cho nên hôm nay chúng ta học về cái là ba cái pháp ấn của đạo Phật thì bắt buộc đây là ba cái keyword ba cái chữ quan trọng mà các vị bắt buộc phải học thuộc lòng như một em bé mẫu giáo cái cái cốt lõi của vô thường là gì là khá khá dấp à, à, cái qua ừ. hành khách đó là của vô thường đó là vô thường đã khai giáp thác còn cái khổ á, cái bản ý nghĩa rốt ráo của chữ khổ mà hành giả phải thấy là bi lăng đắc thác à, à, bản chất của khổ là cái sự khúc bách và cái bản chất rốt ráo của cái khái niệm vô ngã đó hơn đó là a và quật tạ có nghĩa là vô chủ quyền đó, có nghĩa là không có ai mà điều động sắp xếp nó hết mà là mọi sự à, tùy duyên nha mọi sự tùy duyên nhớ nha học lớp kinh tạng này nè là mấy cái này làm ơn nhớ học thuộc lòng rồi mai này đi sang miếng điện đó nha miếng điện nha miếng điện miếng điện tích lan thái lan mà vô mấy cái chỗ quý bá sana đó nha bên thêm là quý bá sana thì lúc đó mới nhớ gì lắm nhớ hồi xưa mình hồi mình còn chưa có qua đây có nhớ có nghe giảng lớp kinh tạng cái này bây giờ mới hiểu ồ thì ra cái vô thường cái bản chất rốt ráo vô thường là gì là sự biến mất sự chấm dứt liên tục của mọi sự trong từng phút thì chỉ chấm dứt sự kết thúc ấy tiếng Bali gọi là khai giác ừ, khai giác à, cho nên nó là để dễ dễ nhớ mình nhớ là anh cha đó là bằng bằng cái khai giác nghe yeah. khác thì bằng cái bi lên đó nhớ nha còn cái anatta nó nó có hai chữ một là asa đó asa đó là không phúc lỗi hoặc là awasa wata là không chủ quyền nhớ nghe làm ơn ghi cái này nha ừ, nhớ tức là là mình chưa có học uh, ờ, a tỳ đàm chưa có học kỹ về lý thuyết tuệ quán với niệm xứ thì mình cứ nói lúng tung hết ấy. nghe nhưng mà khi mình có học về a tỳ đàm về về pháp môn tuệ quán à, thì các vị trong rừng thế nào cũng thắc mắc cái này ở đâu vậy ta à, nó khổ vậy cứ vô là tôi nói cái này hơi nặng mà phải nghe làm phật tử mà không học giáo lý chỉ là nô lệ cho tăng ni mà lẽ ra mình chỉ nên làm học trò của tăng ni mình học hỏi với tăng ni chứ mình không nên làm nô lệ nha thì bây giờ mình học cái này là lạ mình hỏi này đâu chứ mình vô mình sư phụ ban cái gì là không có nhiều đó là thấy bà phá phí đà mắt cá trong tiểu bộ kinh nha yeah thì cái bộ thứ hai là bộ quy xuất để mắc gá à, anh thành đạo đúng ra còn nhiều lắm nhiều bộ lắm nghe nhiều lắm nghe còn nữa thí dụ như chú giải của bộ pháp tụ đã tới Salini rồi chú giải của bộ um, quý phân là sammo Samoa Vinodani đó là gồm 22 bộ đó rồi chú giải của hai cái bộ gọi là chu lên đến đi xá và maha đến đi xá tổng cộng là cái và cái samvida của sư hè sáu cuốn đây là sáu bộ mình tôi kêu là gọi là là là, là, là, là tuệ quán là bảo bối đó tuệ quán bảo bối hoặc là phật môn bảo bối đó thì kinh điển thì cái bộ nào cũng quý hết nhớ nha kinh điển là bộ nào cũng quý hết bộ nào cũng quan trọng hết nhưng mà bốn là sáu cái bộ này nè là sáu cái bộ gọi là cẩm nang bảo bối sách gối đầu sách đầu giường là ruột là phèo là ốc là tủy của cái người cầu đạo giải thoát vô thượng bồ đề nhớ nha ừ. bây giờ có người bà cho mình rồi thì mình đã mất thời gian bây giờ cứ tính đi cứ tính đi Dạ, cứ cuốn thì bị mấy cuốn này nó dậy mỏng khác nhau rồi thôi giờ mình cứ giả định để cho nó bằng nhau đi thì mình mình có bư mình có khờ lắm đó. cuốn giờ đọc hai năm thì sáu cuốn vậy thì mình đọc từ 10 cho tới 12 năm à, thì nếu mà bà con năm nay mà 50 tuổi thì bà con cũng còn dư thời gian chán không còn nếu mà con 60 tuổi mà có sức khỏe đó thì nó có hơi muộn rồi đó nhưng mà mình đọc nhanh hơn chút mà đặc biệt là học mình mình đọc mình đọc có thầy kế bên thì nó êm quá nha em lắm rồi ờ, còn nếu mà dưới 50 thì thôi còn gì để nói nha cứ là sáu cuốn này mà đọc trong vòng 10 cho tới 12 năm dạ, là xong thì mình tôi này tôi tính đổ đồng nó là cuốn đọc 2 năm à, cuốn đọc 2 năm mà coi như là mình đọc sáu cuốn thì 10 tới 12 năm phải xong nha yeah. mà giàu muốn giàu không thì thời gian nó vẫn cứ trôi quý vị tưởng tượng từ cái ngày mà tôi giảng kinh tạng tới bây giờ năm nay là năm thứ sáu rồi quý vị thấy ghê năm thứ sáu rồi Đấy. tức là nếu tính theo thị sĩ cái thời gian nó đủ để cho một cái cậu học trò cấp 3 đó lấy được, được cái bằng dược sĩ quý vị biết không 6 năm là, là đủ để ra trường có bằng MA để quý vị biết không đó thời gian nó qua vút có nhiều cái đứa bé mà mà ngày xưa ngày cách đây khoảng chừng 10 năm đó là coi như là, là, là, là à, giải lòng thòng mà bây giờ nó ra ra trường hết rồi các vị biết không hồi xưa gặp đâu tụi nó mới có 10 12 tuổi thì ghê lắm mà bây giờ tụi nó là 20 22 hết rồi 4 năm đại học thì mới 22 tuổi rồi. À. Ừ rồi cho nên ờ, là hôm nay mình học về tuệ về học về cái tùy quán là không vậy đó quý vị nha không vậy đó học là nha, mọi thứ nó tồn tại theo cái nguyên tắc thừa tiếp cái sau nó tiếp nối cái trước đó cái sau nó tiếp đến cái trước nó không phải là cái trước nhưng mà nó được cái trước hỗ trợ thì cái hỗ trợ đây nó gồm có hai hỗ trợ gần và hỗ trợ xa cái gần nói nhất thì hỗ trợ nó là hỗ trợ theo cái hướng gần còn cái hai là nó hỗ trợ từ những cái xa gọi là hỗ trợ gián tiếp biết cứ nói về các vị nghe kịp không thí dụ như nhờ cái buổi cơm trưa nay mà bây giờ tôi no thì cái đó gọi là hỗ trợ trực tiếp còn hỗ trợ gián tiếp là sao là nhờ có sẵn thức ăn trong tủ lạnh nhờ ngày hôm qua có đi chợ nhờ ngày hôm qua tuyết không có rơi nhờ ngày hôm qua cái xe nó không bị hư không bị bể bánh nhờ ngày hôm qua người ta rảnh người ta chở đi giùm nhờ ngày hôm qua chợ nó không đóng cửa nhờ ngày hôm qua tôi bị khỏe không có bệnh một đống nhờ đó nó cộng lại nó mới dẫn đến cái bữa cơm trưa này Nha, rồi nhờ có bữa cơm trưa nay nên bây giờ tôi mới không bị đói, cho nên tôi mới đủ lực để mà ngồi giảng kinh cho bà con nghe. Thì bà con cứ tưởng là chắc nhờ có cái chén cơm ngày trưa bây giờ tôi tôi tui khỏe, thì nghĩ vậy cũng hông có sai, nhưng mà nó nghèo dữ lắm quý biết không? Tại vì chén cơm nó đâu phải trên trời nó rớt xuống đâu, ở đâu nó ra, nó từ nào nó ra mà ai nấu, rồi lấy cái gì mà nấu và những nguyên vật liệu đó ở đâu nó ra cứ phân phân phân phân phân ra cho nên mình thấy thế giới này nó là một cái chu trình thừa tiếp của vô số điều kiện nhân duyên đã đành và bản thân sự hiện hữu đó nó cũng liên tục thay đổi sinh diệt là vì sao là vì sự hiện hữu và sinh diệt của chúng ta nó không phải chỉ có một lý một lý do một điều kiện một nhân tố một thành tố một cấu tố à, không phải mà nó có được từ vô số điều kiện nhớ nha cho nên ấy, à, vì mọi thứ là vô thường nên mỗi điều kiện mà tạo nên thân xác đời sống này nó cũng vô thường mà chỉ cần những điều kiện nó vô thường thì sự có mặt của chúng ta cũng bị vô thường vì chúng ta chỉ là một cái lâu đài cát trên bờ biển không chúng ta là sự ghép nối là sự tổng hợp là sự lắp ráp của vô số cái hạt cát thưa quý vị ha. chúng ta thích thì chúng ta đắp tô vung bồi rồi khi chiều xuống không? thủy triều lên à, chiều xuống thủy triều lên thì sao ta bắt đầu nước nó tràn vào từ từ từ từ thì những cái lớp cát ở dưới chân lâu đài đó nó bị sập thì cả cái khối cát bên trên nó bắt đầu nó rơi xuống có thể nhanh và có thể chậm à, bất chừng nha nhưng mà cuối cùng thì khi mà chúng ta rời khỏi bãi biển rồi thì lâu đài cát đó hoàn toàn bị xóa dấu không để cho nên thấy hành giả liên tục hành giả phải liên tục và liên tục thấy đời sống mình chỉ là cái sự cộng hưởng của sáu căn và sáu trần sáu căn đó là mắt tai mũi lưỡi thân luôn luôn trong tình trạng thay đổi Ừ. sáu trần tức là mắt là sắc thân khí vị xúc những gì ta thấy nghe ngửi nếm đụng nó cũng luôn luôn ở trong tình trạng thay đổi và nếu sáu căn sáu trần mà luôn luôn trong tình trạng thay đổi thì những cái tâm tình những cảm xúc những tình cảm nào mà do sáu căn sáu trần đem lại nó cũng đương nhiên là vô thường thay đổi nhớ nha sáu căn vô ngã vô thường sáu trần của vô thường vô ngã nên những cảm xúc buồn vui thiện ác những tình cảm ghét thương có được từ sáu căn sáu trần ấy đương nhiên cũng vô ngã vô thường đấy hành giả thường xuyên liên tục thấy như vậy nếu cái duyên làm giải thoát mà nó đủ ấy, thiếu thì thôi tiếp tục tu nữ nhưng mà tối thiểu cũng được an lạc hiện tiền khi mình sống ờ, với một cái nhận thức bình tĩnh thì mình có cái bình thản này cho nên người ta mới nói trình độ nó dẫn đến thái độ là vậy đó nha do cái khả năng nhận thức nó mới dẫn đến cái, cái, cái, cái tình trạng tâm lý nhớ nha còn nếu mà đủ duyên ấy thì hành giả đó trở thành thánh nhân thì bây giờ bắt đầu tôi mới giải tiếp thánh nhân cái đây gồm nó mấy hạng hạng đây ngay cả có năm hạng này cái này ơi, sẽ bảy hạng chứ quên bảy hạng thánh nhân tức là từ ngày xá lệ từ ờ, ai ta từ Bồ Tát Tất Đạt à, người mà sau đó trở thành Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cho đến là ngày xá lợi phất một kiền liên an nan ca diếp kiếp tân na câu hy la ca chiên duyên à, rồi dần dần cho đến những vị la hán vô danh cho đến những vị la hán 7 tuổi rồi từ từ cho đến tất cả những thiền sư những hành giả hôm nay tất cả đều phải có mặt trên con đường giải thoát thông qua cái khả năng nhận thức và quán chiếu tam pháp ấn đó là vô thường khổ vô ngã à, những cái vị mà cao cấp thì đương nhiên cái kiểu tu hành của họ nó cũng ngon lành thế dụ như trong kinh nói những cái bậc mà thượng thừa như đức phật người sẽ là phật ngũ kiền liên ấy người ta nhập thiền rồi người ta xuất thiền người ta mới nhìn lại dạ, người ta mới nhìn lại dạ, cái thiền cái cảm giác an lạc trong thiền định mà người ta vừa trải qua đó ta thấy nó cái thì cái hai cái thiền lạc đó, nó cao siêu hơn cái dục lạc gấp tỷ lần ấy vậy mà cái thiền lạc nó vẫn là vô ngã vô thường nó vẫn là do duyên tạo do duyên mà có có rồi phải mất mà còn cái người mà kém hơn một chút á, thì cái đề mục quán chiếu của họ là phải dựa trên cái gì họ dựa trên một cái hàm răng à, của ai đó để họ quán chiếu cái bộ xương với họ phải dựa trên một cái cơn đau của thể xác để mà họ quán chiếu cái vô ngã vô thường có bị nhìn cái dòng nước chảy nhìn chiếc lá rơi nghe tiếng gió thổi nhìn ngọn đèn tắt đã rồi mới theo đó mà đắt theo đó mà mà quán chiếu cái vô ngã vô thường và đau khổ của của vận hữu còn cái vị cao cấp á, thì sao họ quán chiếu ngay trên cái sự an lạc của thiền định đó quý vị hôm qua tôi có nói tùy thuộc vào cái cái kiểu mà mà nhận thức của mình nó mới dẫn đến cái kiểu hành trì của mình và từ cái cách hành trì không giống nhau nó mới dẫn đến cái cách đắc chứng không giống nhau có nhiều vị đắc sang lắm còn có nhiều vị đắc mệt lắm nha nhiều vị đắc mệt lắm. có nhiều vị phải đắc đạo trên cái vũng máu vũng máu gãy xương ngồi đắc đạo có vị gãy ngồi gãy xương ngồi đó mà quán chiếu rồi đắc có vị lồi ruột áo me lâm ngồi đắc bị cọp tha nhiều bắt ngồi đắc còn có vị thì ngồi ở nhà mát cái tự nhiên cái ăn bát vàng rã vậy đó do kiểu xưa người ta tu nha tu sao mốt đắc vậy thì mình nhìn hôm nay bà con mình đi chùa mình thấy đó, có người đó chưa chùa không chịu học giáo lý mà toàn đi nhiều chuyện không kiếp sao sanh ra mà trước khi mà đắc đó bị tai tiếng ngập cái đầu mới chịu đắt do cái tật mình mà, mà thị phi đó nha yeah. Rồi có người vô chùa khoái cúng chứ không khoái học giáo lý không có khoái thiền định thì mà muốn sanh ra nó nó giàu nứt trứng mà nghe đạo ba trăm lần mới được hiểu mới hiểu nổi nha yeah. đi chùa mòn mòn năm chục đôi dép bảy chục đôi giày mình chịu đắt nha yeah. giàu lắm giàu lắm nhưng mà đầu cũng chậm Ai, thích bu thí thôi, tùy già rồi có vị được khoái người tiền mà quên tạo mấy công đức khác, có vị giữ giới mà quên tạo công đức khác, có vị phục vụ mà quên tạo công đức khác, lặp lặp lặp la lâu lâu mới có một cái nhân vật đặc biệt là hạnh lành nào cũng vung bồi hết cho tới hồi đất sang sang đất không? sang tự nhiên đang đi chơi gió mát trăng thanh ờ, mây trắng nắng vàng tự nhiên cái, nhìn cái lá úa cái là đặt re ờ, hoặc là thấy nghe người đó đi bộ mệt quá cái ngồi vô gốc cây ngồi thì nhắm mắt dưỡng thần vậy đó rồi tự nhiên cái tâm nó ờ, tự nhiên cái tâm nó nó, nó, nó, nó chạy theo hơi thở trời tự nhiên vậy hả à. thì vô nằm tính nằm dưỡng thần chút an rồi vô cái tự nhiên mắt nhắm lại bắt đầu cái tâm nó vô cái hơi thở đắc định xứ vậy đó nha rồi đắc định xong rồi dòm như cái định của mình vừa đắc đó thấy là cái định này nó hơn cái dục là tỷ lặng vậy mà nó vẫn vô ngã vô thường thấy chỗ này xong đắc a la hán luôn đắc xong mà mình mãi tôi nói vàng ngọc rực rỡ không không ai ngờ hết nghe nhiều vị sướng lắm đạo sướng lắm còn có nhiều vị thì phải lên non cao rừng thẳm lam sơn chứng khí ma thiên nước độc mấy chục năm trời mũi mồng rắn rất giả thú xài lan à, đói không gì ăn à, bệnh không có gì thuốc uống không ờ, cô đơn lạnh lẽo tuổi già bệnh quẻ không người chăm sóc thăm nom này cuối cùng cũng đắt mà đắt kiểu vậy nghe nó lạnh sống luôn nghe rồi thì cái quán do cái tùy quán do tùy cái căn duyên người đức tin nhiều cái này ghi nè người mà, mà sống nhiều về niềm tin đó, khi đắc đạo thì cái khía cạnh đầu tiên mà họ thấy đó là cái cạnh vô thường nhớ nha người mà sống nhiều về đức tin đó, thì khi đắc đạo thì cái khía cạnh vô thường của bạn hữu là cái cạnh nổi bật ở họ còn cái người mà nhiều đời tu định á, tu thiền á, thì khi mà họ tu tới niệm xứ cái khía cạnh khổ là cái cạnh nổi bật đối với họ đấy còn cái người mà trí nhiều khi mà tu tuệ quán cái cạnh vô ngã là cái cạnh nổi bật nhớ nha cái này phải ghi alo cho nên á ba cái cái cái cái, cái, cái quán chiếu vô thường của con ngã nó là ba cái cửa để vào cùng một căn nhà tôi nói xem house cùng một căn đã vô rồi thì giống nhau nhưng có một điều thì một vị thì đi cửa trước một vị thì đi cửa hông một vị đi cửa hậu nha chỉ vậy thôi đi vô nhà thì giống nhau đó. tuy nhiên thì để phân biệt cho cho cho phải để phân biệt mình để giải thích cho người ta hiểu thì trong kinh ờ, đức phật ngài có giải thích thế này cái người mà đức tin nhiều á khi mà họ đắc đạo thường họ quan phải thường mà luôn luôn họ cái mà đập vô óc của họ đầu tiên đó là khía cạnh vô thường đức tin nhiều á, thì cái đầu tiên đập vào họ là khía cạnh vô thường cho nên cái cái, cái trí tuệ giác ngộ của họ được gọi là vô vô tướng giải thoát tại sao gọi là vô tướng là vì hồi đó giờ mình cứ tưởng là mọi sự là có núi sông có con người có nam nữ được cái trong mái đẹp xấu cao thấp ngắn dài đen trắng không còn trong cái, cái sự quán chiếu rốt ráo là tất cả chỉ là chớp nhón chớp nhón chớp nhón chớp nhón không có cái gì mà vuông tròn dài ngắn nam nữ được cái trong mái tất cả chỉ là chớp nhón cho nên cái cái đạo quả mà họ đắc được được gọi là vô tướng giải thoát formless liberation yeah, formless liberation có nghĩa là họ thấy được cái bản chất vô tướng của vạn hữu tại tất cả nó chấp nhón chấp nhón làm gì nữa mà nó có hình dáng hồi nãy tôi nói rồi chưa biết đạo tưởng mình là cái line biết đạo rồi thấy mình là spot nhưng mà hành đạo thì thấy mình là dot là giống chấm chấm chấm chấm chấm chấm mà nó chấm chấm thì làm gì có hình dạng nha yeah. cho nên đức tin nhiều mà khi mà tu tuệ quán thì cái khía cạnh nổi bật mà mình thấy đầu tiên đó chính là tướng vô thường này cái cạnh vô thường các bạn hiểu và cái cái thanh trí giác ngộ của vị này được gọi là vô tướng giác thoát anh ấy mất tại 11 còn với cái vị mà định nhiều á thì khi mình mà tu tướng niệm xứ đắc đạo đó, thì cái cạnh mà khổ cái cạnh bức bách đó, là cái cạnh đầu tiên mà vị nó nhìn thấy vậy nhớ nha nói nổi bật nhưng thật ra thấy được cái này cũng là thấy luôn hai cái kia chứ không bao giờ có chuyện thấy cái này mà không thấy hai kia không có vậy không có thấy một trong tam tướng là sẽ thấy luôn hai tướng còn lại thấy được một đế thì có nghĩa là thấy được cả bốn đế bác chánh đạo khi mà rốt ráo được một một cái chánh đạo thì tự nhiên nó sẽ có đủ bác chánh đạo nhớ chữ rốt ráo này nha thì tôi giảng là tôi chịu trách nhiệm ở chỗ này mình làm quý vị làm ơn quý vị cũng phải nhớ cái chữ tôi dùng là chữ rốt ráo có nghĩa là không bao giờ có chuyện tránh kiến rốt ráo mà thứ bảy cái kia không bao giờ có cái chuyện uh, mà chánh niệm rốt ráo mà thứ bảy tức là bảy cái này nó phải à, kết hợp nhưng nhuyễn à, nhịp nhàng với nhau thì nó mới đạt đến cái tình trạng gọi là rốt ráo nha ừ, rốt ráo ví dụ như cái định cái định mà của cái người không có tu tứ niệm xứ cái định nó chưa được là định rốt ráo mà định rốt ráo phải là cái định mà nó kết hợp với tự quán cái định mà nó kết hợp với tuệ đó, cái định nó mới gọi là định rốt ráo nha rồi <clears throat> cho nên nó gọi là ở trong kinh tâm bảo kinh mà kinh gia ni mà kinh mà kinh mà kinh châu báo còn một cái chữ gọi là sama thế mani mani manantarika à, sama thế manantarika nghĩa là định và tuệ nó dính cắn vào nhau không rời đó thì cái đó là cái đặc điểm của giáo pháp chư Phật không có chư Phật thì chỉ có một người duy nhất làm được chuyện đó là Phật độc giác mà Phật độc giác các vị biết rồi cực kỳ nguy hiểm các ngài là một cái trường hợp bất quy tắc của vũ trụ cho nên mình đừng có đụng tới các ngài nha các ngài không thầy mà mà tự tìm ra bắt chánh đạo tự tìm ra tứ niệm xứ để mà đắc đó là chuyện của của các ngài nhưng mà đó là cực hiếm nha mình đừng có, có, có nhắc gì cái cái trường hợp mà, mà bất quy tắc đó ừ, rồi chứ còn mà tất cả chúng sinh trong đời đó mà không có được cái sự hướng dẫn của, của, của giáo pháp chánh đẳng giác đó, thì coi như định là là maximum trong không phải là kết hợp qua tuệ được hết nhớ nha cho nên cái người mà mà mà định nhiều đó mà khi đủ ba la mặt giải ba phước lành giải thoát đó, khi mà họ tu tứ niệm xứ đó, họ sẽ thấy rõ cái cảnh khổ đầu tiên thì cái thánh trí giác ngộ của họ được gọi là vô nguyện giải thoát ấp có thể mấy kita bermokha apa nih kita bermokha ừ. vô nguyện nghĩa là sao có nghĩa là khi thấy đời nó khổ quá rồi vì nó thấy không có cái gì đáng để mà gọi là hướng lòng tại apa nih kita apa nih kita nghĩa là nghiêng về hướng về hy cầu ước vọng trong đợi mong mỏi không mà vì nó thấy khổ quá chỉ muốn buông muốn đẩy ra cho nên là cái nhán thì ngán mà cho nên gọi là ấp anh ấy ta với một vô nguyện giải thoát à, đúng là tôi muốn dịch cái chữ vô cầu mà nghe vô cầu giống như đi vô toilet cho nó kỳ quá không chứ đúng là vô cầu giải thoát nghe nó hay chứ vô cầu nghe rất là hay nha ừ. mà đây trong kinh nó dịch là vô nguyện mà thứ hai là cái chữ vô cầu nó cũng kỳ Đấy. cái chữ vô cầu tôi rất là thích ừ. vô cầu giải thoát ấp anh ấy ta một cái rồi cái đoạn thứ ba đó là trường hợp mà cái người mà trí nhiều á khi mà họ tu tập bốn niệm xứ thì cái cảnh đầu tiên trong cao pháp ấn mà họ thấy là chỉ là cái cảnh vô ngã ừ. à, cái vị mà đức tin nhiều thì cái mà họ lưu ý đó là cái sự mà thay đổi liên tục của thanh tâm còn cái vị mà định nhiều cái mình nổi bật đó là họ thấy là cái cảnh mà bức bách đau khổ của thân tâm nhưng mà cái vị trí nhiều thì họ quan họ lưu ý đến cái chuyện là tất cả đều là không không có tôi và không có cái của tôi mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi cái người trí nhiều mà chỉ quan tâm cho đó thôi còn chuyện nó vô thường đối họ đó là chuyện bình thường cái chuyện mà thế giới này nó đau khổ là chuyện bình thường mà cái chuyện mà quan tâm ở thế giới này nó ách xa đấy không cốt lõi không thứ hai là quá sâu ta có nghĩa là không có chủ quyền không ai mà có cái quyền an bài sắp đặt mọi thứ mà tất cả chỉ là vạn pháp tùy duyên hết vì nó thấy được cái, cái tánh rỗng không ở xa đó ở xa đó rỗng không của danh sắc cho nên khi mà chứng thánh thì cái thánh trí của vị này được gọi là sinh như tao rồi mốc không tánh giải thoát nhớ nhỉ không cần giải Đây, không tánh giải thoát thì ba cái hẹn này nãy giờ tôi giảng bên bông mà còn tôi tôi ăn gian là tôi giảng cùng lúc ba kinh luôn tôi giảng bài kinh bây tôi giảng từng bài tôi mệt quá và và suy nghĩ mà tôi trộn lại nó còn có lý do đó là tam pháp ấn vốn không có rời nhau cho nên là mình ờ, nhất cử mà lưỡng tiện nha nhất cử mà đại tiện mình coi như mình giảng một bài mà coi như nó làm luôn ba bài luôn này thì cho nên là ờ, đúng ra phải giảng từng bài là vô thường tùy quán khổ tùy quán và vô ngã tùy quán nhưng mà ở đây tôi lùa chung là tam à, tướng tùy quán đấy thì tùy cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta khi tu tập tuệ quán chúng ta tự nhiên chúng có lựa chọn tự nhiên tự nhiên cái, cái lòng nó nghiêng về nó nghiêng về cái gì chứ đừng có nghe như vậy rồi nghĩ thôi để giờ như nó mấy ông trí nhiều thì nghiêng về cái vô ngã thôi để tôi ráng tôi ráng tôi, tôi, tôi chú ý cái cảnh vô ngã no tự nhiên cái gì mà nó hợp với mình nhất mà tự mình ừ, mình cũng quán chiếu thân tâm vậy đó cũng biết đi biết là đi ngồi biết là ngồi à, buồn vui biết rõ buồn vui thiện ác biết rõ thiện ác biết rõ nhưng mà tự nhiên à, cái cái cái căn cơ của mình nó, nó, nó dắt mình đi à, à đức tin nhiều thì nó, nó lưu ý khía cạnh này định nhiều lưu ý cạnh kia tuệ nhiều lưu ý khía cạnh đó nha rồi thì cái ba cái pháp án này gọi là tam tướng tuyệt quán nha yeah. dầu các vị có là ừ, tăng ni cư sĩ nam nữ tôi không cần biết chỉ biết nếu tu đúng nếu tu đúng tôi nói dằn mạnh từng chữ nếu tu đúng ba cái gọi là tam tướng tùy quán này thì chắc chắn sẽ có một ngày quý vị sẽ được như là trong kinh Thừa Phật dạy dạy đó là sẽ buông được hai ừ, cái, cái, cái, sẽ được buông được tất cả phiền não mà gom gọn chỉ có hai thôi tức là đam mê và bất mãn không còn đam mê không còn bất mãn không còn cái gì để thích và cũng không có gì để ghét sợ không có được ừ, không còn thương thích cũng không còn ghét sợ không có đam mê cũng không có bất mãn đặc biệt như vậy còn người phàm mình hãy không thích rất có thể sẽ là ghét không thích rất có thể là ghét mình là liên tục như vậy nha rồi thì cái con đường mà gọi là hành trì nó dắt về đâu tu tập cái tam tướng tự quán nó dắt về đâu dạ nó dắt về nếu mà đủ duyên nó dắt về cái quả về giải dạ thoát mà ở đây nó có bảy trường hợp trường hợp một đó là trường hợp đắc đạo của tất cả các bậc thánh mà trong kinh nói tới đó là cứ tu đủ duyên thì đắc nghe cái hạng một đó. tu thanh thản đúng thời thì đắc chưa đến lúc mãn thọ thì cứ tùy duyên mà sống tiếp đó là hạng thứ nhất nha cả thứ nhất ghi tôi đi hạng thứ nhất là gì ta đúng thì đạo thì duyên mà ờ, sống rất nhiều sao đó đó cái hạng một là đúng thời thì chứng đạo à, rồi sau đó chưa mãn thọ cứ tùy duyên mà sống tiếp rồi nhớ rồi cái hạng thứ hai hạng này mới là mập nè hạng thứ hai là gọi là hạng này mới dịch sao nên mới ghê chứ thôi dịch gọn đi dịch nạn thứ hai gọi là dạ thứ hai là hạn ok hạn thứ hai đó ờ, gồm bốn trường hợp wow hạn thứ hai là gồm bốn trường hợp nha tốc trí tốc chứng là sao trường hợp một gọi là chi quý tá sa si có nghĩa là chính thủ thánh à, ngay cái hơi thở cuối cùng mà thở hơi ra thì chứng ừ. thánh ngày vậy à, mình, có cái chú giải này nè nghe ừ. ừ ngay khi ấy đó là trường hợp một trường hợp thứ hai gọi là roamasisi có nghĩa là khi uh, theo dõi một cái chứng một cái căn bệnh theo dõi một căn bệnh nào đó ở bản thân khi bệnh dứt thì cũng chứng đạo đồng thời đó gọi là rogasamasisi ừ. trường hợp thứ ba gọi là vedana samasisi có nghĩa là theo dõi một cái cảm giác nào đó để nhận diện nó uhm. rồi khi nó biến mất thì đương sự cũng chính thánh có hiểu không ta rồi đoạn cuối cùng gọi là ý riya ba tha si có nghĩa là khi uh, uh, kết thúc một cái tư thế nào đó thì cũng chứng thánh ngay đó thí dụ như bây giờ đậm như nghệ an đi ừ, nghệ an à, thì ờ, ngày đi kinh hành suốt đêm kinh bắn mà không có đất cuối cùng lúc mà trời rạng sáng đó ngày nó thôi để mình vô nằm nghỉ một chút thì ờ, là, là lúc mà ngài mới vừa nghiêng cái người xuống như là kẹt kẹt vừa từ bỏ cái cái tư thế ngồi đó thì người đang đi rồi ngài mới ngồi trên giường đi đi ngày chuyển qua ngày ngồi trên giường và ngày tính nghiêng người xuống ngày nằm nhưng mà ngày vẫn tiếp tục chánh niệm liên tục tôi nhắc trong room các bị nhớ nha cái này quan trọng lắm nghe chánh niệm liên tục còn cái kiểu mà tu xìu xìu á nghĩa là cứ ngày sáng hai tiếng tiếng đi tiếng ngồi trưa tiếng đi tiếng ngồi tối tiếng đi tiếng ngồi chạy ra ngày được 6 tiếng thì cái đó mà tu cái đó mà đắt thì nó cũng hơi lạ nha cho nên tôi phải nói thế này cái kalama không có đặt nặng cái vấn đề ngồi mà Kalama coi như là đặt nặng cái vấn đề gọi là chánh niệm liên tục ở trong các cái tư thế cho đến bao giờ ngủ thì thôi nha chứ Kalama không có coi nặng cái chuyện ngồi có nghĩa là sao là Kalama chuyện đầu tiên tôi phải sẵn định xác định đó là người dạy thì như các vị là thiền sĩ miến điện chứ không có Việt Nam nha sẽ giết tôi phải nói đi nói lại sợ bà con tưởng làm mà chắc tôi về tôi làm thầy đó chứ không phải tôi cũng ngồi chung với quý vị luôn à. và nếu quý vị cho phép tôi tôi cũng len lỗi tôi ngồi chung với quý vị Ờ, vai trừ vai gối kỳ gối luôn nha nhưng mà cái quan trọng nhất là khi đang ngồi như vậy mà thấy không thoải mái là mình cứ thanh thản bước ra ngoài nhưng mà cái quan trọng nhất là liên tục chánh niệm mỗi quá biết là mỗi muốn đứng dậy biết là muốn đứng dậy biết là muốn ra ngoài biết không rồi bước đi thật khẽ để đừng làm phiền ai cũng biết rõ rằng mình đang bước đi thật khẽ không ra tới cửa đưa chân vào dép biết rõ đang đưa chân vào dép xoay người biết xoay người bước xuống thềm biết rõ bước đi lên con đường kinh hành biết rõ từ đó về phòng biết rõ tra chìa khóa vào cửa biết rõ mở cánh cửa ra biết rõ vào toilet biết rõ từng bước như vậy nha từng bước và từng bước như vậy coi như suốt cái đó là cái tinh thần của Kalama Calama không hề có cái chuyện mà đề nghị là quý vị phải ngồi bao lâu mình ngồi chi mà nó thêm phần chặt đất góp phần chen lấn để rồi tâm nó bị tán loạn thì nó hại mình hại bạn nha cái quan trọng nhất là luôn luôn để cho mình ở trong tình trạng thanh thản và thoải mái nhất để chi để cho chánh niệm nó được đơm hoa này đó là tinh thần của các bạn chánh niệm hay nam hoa à, trong mọi bước đi thì trường hợp của ngài anh an là trường hợp gọi là iriyapata xì có nghĩa là khi mà ngày vừa kết thúc cái tư thế ngồi đó ngày mới dựng nghiêng người xuống lập tức cái chánh niệm báo cho ngài biết liền đây là khổ tập đây là diệt đạo biết liền lập tức dĩ nhiên ngài tu lâu quá cho nên ngài đắc à, là lào lục thông tam minh và bốn trí vô ngại trong cùng một lúc đã vừa xong có nghĩa là nó, nó chỉ bằng một phần tỷ giây đồng hồ là ngài lập tức trở thành một cái vị gọi là đại lực thánh tăng có nghĩa là ngài có thể kêu mây gọi gió đằng vân giá gió không dời non lấp biển không có cái còn có nhiều quý vị thì đắc quả chỉ có nghĩa là chấm dứt phiền não thôi còn như ngài nan thì ngài là cái công đức quá sâu dày cho nên là ngài ngài giống như cái người nhà giàu mà vừa ký tên mua nhà ký một cái rét là lập tức có ngay một cái villa ngó xuống bờ biển không rồi trong villa nó có người làm vườn có tài xế có ờ, đầu bếp rồi rồi trong đó là có nguyên một cái hầm rượu có nguyên một cái phòng coi phim cực kỳ hoành tráng rồi có một cái quầy bar uống rượu có một cái chỗ chơi bài có nguyên một cái chỗ chơi bowling có chỗ chơi pizza có chơi pizza ờ, có chỗ coi như là là spa có những chỗ gọi là thư giãn nước nóng nước lạnh tâm linh một ký là hạ bút ký cái đẹp có tất cả có tất cả còn những vị a la hán khác thì coi như cũng ký nhưng mà ký xong rồi, rồi thì có cái nhà nhưng mà sau đó thì nhà cấp 4 ví dụ như vậy nhà cấp 4 nhưng mà coi như đó là là, là ngày nay là ngày ký cái đẹp là ngày có hết ừ, có hết thì trường hợp của ngài gọi là Iriyapata Samasisi có nghĩa là chứng đạo ngay khi kết thúc một tư thế còn trường hợp thứ hai là Vedana Samasisi có nghĩa là mình theo dõi một cái cảm xúc nào đó trong thân tâm của mình ví dụ như giờ mình ngồi đau quá sau đó này nó lối như này kỳ ta biết rõ rằng khổ thọ đang có mặt bản thân khổ thọ đó là khổ đế cái ý muốn mà nó ý muốn mà kết thúc cái nỗi đau nó chính là tập đế biết rõ và nếu ngay lúc đó đủ duyên lành mà chứng thánh thì ngay cái lúc mà nó hết đau nó biết nó cái lối nó vừa hết thì cũng vừa ngay lúc đó mình chứng thánh thì cái tình trạng trường hợp đó được gọi là quy đó có nghĩa là một cái cảm giác kết thúc cùng lúc với phiền não kết thúc nhớ nha ừ, rồi đó là quy đó nè trọp thứ ba nó gọi là roga samasisi có nghĩa là nhiều lắm trong kinh kể ra nó nhiều lắm có vị bị bệnh nhiều quá đức phật đến ngày hỏi thăm nhưng mà thăm cái kiểu đức phật thì khác mình nhiều lắm mình là tới là nhang đèn nghi gúc con người ta không oxy để thở mà chơi một bình bông to đùng một cái bát hương tổ bố chuyện chưa gì hết là là cướp cái oxy của người ta rồi người ta đang đang cần thư giãn nghỉ ngơi thì đè nó ra bắt nó nghe cái, cái tiếng gì mà không hiểu ê a, a mệt cũng chết lỗ tai thì phiền mũi thì không oxy để thở hả họng ra nếu mà tìm sự sống đó còn đức phật ngày đi thăm bệnh bằng cách là ngày họ ngày chỉ hỏi nhẹ nhàng có đau lắm không đi cái câu hỏi làm cho người ta lắng xuống trước cái đã vậy có cái nguyên văn Bali là khắp đi dân dạp đi dân có chịu đựng được không Đấy. và tiếp theo là bắt đầu tùy vào cái căn duyên của cái người bệnh mà ngài hỏi thí dụ như có những vị ngài hỏi thế này khi ngài hỏi có đau lắm thì nó bạch thế tôn con đau lắm con đau đến cái mức mà con nghĩ chết tốt hơn thì đức phật ngài dạy thế này ngươi hãy tâm niệm rằng sợ hãi đau đớn đến mức nào rồi cũng vô thường đó là hai cái mà người bị trong bệnh hay bị đó sợ hãi và đau đớn không cách mấy cũng hữu thường và có lúc thì ngài nói thế này dầu thân có đau đừng để tâm đau thân nó đau là chuyện của nó nhưng mà cái tâm mình mà mình để tâm mình mà nó bị dính chặt vào cơn đau đó như vậy mình đau double đau triple đau gấp đôi gấp ba ở đằng này chuyện của nó là để nó mình cứ tiếp tục hơi thở vào ra chánh niệm duyên còn thì sống duyên hết thì thôi tùy người mà ngài có kiểu thông bệnh khác nhau và rất nhiều rất nhiều vị khi bị bệnh mà thế tôn đến thăm á ngài nói vừa xong thì cái vị này chỉ cần làm quán chiếu đúng như lời của ngài vì nó chỉ, chỉ quán chiếu rằng mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mà mất đi thì ngay cái lúc đó chứng la hán vào cái bệnh cũng hết luôn trong rừng có nhiều người nghe như vậy các vị tưởng là chắc a đắc a la hán là cơ thể mình nó ngon lành không tùy người có nhiều vị a la hán đắc rồi đó hả cũng đói lạnh cho tới chết không còn có nhiều vị cái quả vị a la hán giúp cho vị đó thoáng chuyện thay đổi thành một con người khác ngay tức thì kể cả một chứng bệnh mà vị đó đương đang mắc phải nhớ nha thế như như thời Phật có một cái vị tỳ kheo đó do kiếp trước bị cái nghiệp gọi là gieo rắc hiểu lầm cho người khác đó, cái chuyện nó hơi dài, được mấy giờ? Này? 3 giờ. Tức là ờ, cái chuyện này nó hơi phong thần chút bà con có tin không thì mặc sát à, tôi giảng kinh rồi tôi cứ giảng. Có hai cái vị tỳ kheo đi trong rừng ấy, thời Phật Ca Diếp à. Có hai vị tỳ kheo đi trong rừng ấy. Thương quý nhau lắm, cứ một một huynh hai huynh ờ, đệ đệ thương nhau như anh em ruột thương quý nhau tuyệt đối triệt để thì hai vị đi nghe một cánh rừng thì có cái ông thọ thành ông thấy hai vị này thương nhau quá đi ông mới nghĩ bụng ông nghĩ bụng chứ có cái cách nào cho hai người này không nhìn mặt nhau không ta có có cái ông mới rung mình một cái thành ra nguyên người con gái thiệt là đẹp không thì lúc đó cái ông sư đệ thì ông mới buồn tiểu mới nói sư huynh nói huynh chờ em chút xíu nha ra liền ra liền thì ông mới lắp vô trong bụi thì lúc đó cái ông thọ thần ông mới hiện thành một cái cô gái thiệt là đẹp ờ, thấp thoáng ra trong cái bụi đó thì ông sư huynh hết hồn thì ông sư đệ thì ông tính ông đâu biết gì đâu ông cứ thanh thản thanh thản rồi xong việc rồi ông bước ra hoàn toàn ông không biết một cái gì hết ông không biết ông không biết một cái gì đang xảy ra đã xảy ra không biết gì hết thì trong khi đó ông sư huynh ông thấy cái cô kia là, lấp ló thấp thoáng trong cái chỗ em mà thêm với cái bộ dạng sau khi xem bước ra thì bộ dạng của cô nó có vẻ giống như cổ vừa thân mật với vị sư em này vị sư đệ thì ông anh ông hết hồn bao nhiêu thương kính quý yêu người người, người sư đệ bây giờ tan theo một làn cội thì ông nghiêm mặt ông nói kể từ bây giờ đường em em đi đường ta ta đi nha mình không còn gì để nói nhau nữa mình không còn gì nữa hết không còn nhìn mặt nhau nữa và trong kinh nó mấy chục năm trời như vậy thì nói về công thọ thần kia sao cũng giỡn thấy cũng đã thiệt nhưng mà tới hôm về cũng suy nghĩ nó trời ơi phá ai phá nhầm hai cái vị mà chân tu thế này chết rồi chết cái tội này rồi cho nên nó chắc là mỏi mòn rồi ông hối hận quá ông đi sao ta ông đi tìm ông là vị thọ thần có thần thông đi tìm lại hai vị huynh đệ vào một buổi chiều ở trong một ngôi chùa làng bữa đó ông biết là ông sư anh ông sư đệ và sư huynh sẽ gặp nhau ở đó thì trước mặt hai vị ông mới nói thiệt ông rùng mình một cái là các vị thấy chưa thấy tôi chưa à, tôi là thọ thần nhưng mà tôi là con người bình thường nhớ nha rồi tôi là vậy đó mấy chục năm về trước trong một cánh rừng vào một cái buổi chiều các vị nhớ chiều buổi chiều muộn nhớ không vị sư đệ đi vô đông bụi nhớ không rồi rồi sư huynh thấy có một cô gái đúng không cổ là tôi nè không tránh phá cho vui thôi nhưng mà thấy quý vị chơi lớn quá tôi sợ nha cho tôi xin gọi là giải thích à, thì hai vị mới dĩ nhiên là hiểu rồi nhưng mà lúc nào bị có trách một câu mà ông đã vợ giỡn hơi hơi hơi quá Đấy. và cái ông nội thần này ông chết rồi ông đi xuống địa ngục những ờ, cái tầng mà sâu nhất 18 lớp rồi chứ ừ. ông bị nấu mà coi như là cái thứ dầu mà chiên chuối đó dầu mình chiên chuối vẫn bị chiên ở trong đó bao nhiêu không biết bao nhiêu ngàn năm thì tới mỏng là người cũng tu hành cũng dữ dội lắm nha dữ dội lắm thì tới lúc mỏng qua mấy ngàn năm bị chiên trong cái chảo chuối đó rồi rồi lên gặp được Phật thích Ca Mâu Ni cũng đi xuất gia ông bị một cái nghiệp mà gọi là các vị còn nghe không ông bị một cái nghiệp mà gọi là đắp y rồi mà cứ đi đâu người ta cũng thấy con cô gái thấp thoáng sau lưng ông hết ừ. trời các bị biết tai tiếng biết là bao nhiêu người ta có nhiều người họ chửi ra mặt có người họ thương họ để bác cho ông hai trái chị hai trái cam hai trái chị củ khoai họ nói cái trái này của, của ông nè cái trái kia cho cổ nghe nhiều vậy đó ông quê muốn chết luôn ông đâu có thấy ai đâu rồi tới lúc một ngày kia là chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt là một ngày kia khi bắn đắc là hán rồi đó không? ngay khi đắc là hán xong thì sao ta cái, cái hình bóng của cái người con gái đó tự nhiên mất tiêu cái cái nghiệp đó, nó nó trả tới nó nó đủ rồi nha hoặc có một cái vị nữa là do cái tiền nghiệp từ kiếp trước chuyện dài lắm tôi kể nó hết giờ nha chuyện dài lắm cho nên cái tiền nghiệp kiếp trước là tu hành chân chấm nhưng mà do cái ganh tị đó à, do ganh tị rồi nặng lời với một vị thánh nó là cái mặt của ông ăn cơm chứ nó uống ăn phân nó mới vừa đó, chửi nó có điên lên chửi vậy đó ừ. chửi chửi thôi thì bữa nay tôi cũng mượn này tôi cũng nói luôn tôi người đang hầu chuyện đây mà con có chửi vô mặt tôi cũng được nhưng mà con đừng có đụng tới lớp kinh tạng tội lắm mà con đừng có vì thù tôi mà mà con đụng tới calama tội lắm bởi vì hai cái đó không phải là của một mình tôi em thù ghét cá nhân tôi cứ chửi tôi cứ gửi đồ dơ vô tôi bưu điện cho tới nhà tôi ăn ờ, thuốc tôi chết ok nhưng mà đừng có đụng tới cái lớp kinh tạng đừng có đụng tới cái công trình mà gọi là phát hành kinh sách của tôi đừng có đụng tới cái calama tội lắm bởi vì cái đó là của tam bảo cái đó là của là quần chúng năm đông tu hành của một cái lực lượng hành giả nhiều thế hệ mà bây giờ cái vị ăn là cái vị ai biết tôi đâu có chọc ghẹo ghẹo rồi chỉ thấy nó ghét vậy thôi ờ. rồi tự nhiên là nó, nó, nó, nó phá tàu chết bởi vì tôi, các vị thấy hai cái ông cái ông hai cái cái, cái ông võ thành rồi nãy nó chỉ phá cho vui thôi, không chỉ phá cho vui mà nó trổ như vậy còn cái trường hợp các vị không tin thì tùy nha không tin thì tùy đó rồi còn cái vị kia đó một vị nữa là do cái nghiệp mình chửi người ta ăn phân đi đừng ăn cơm ủ Đấy. mà chửi nhầm cái vị a cho nên đời đời sinh ra là cứ gặp phân là ăn một là sinh làm cái loài ăn phân phân người còn hai đó là sinh làm người cũng tiếp tục thích ăn phân thì cái cuối cùng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thì cái vị này là sanh lại là một vị công tử nhà giàu mà coi như nứt đố đổ vách nứt đố đổ vách mà do cái nghiệp xưa là vị này chỉ có ăn được phân người thôi tức là ngay lúc còn mà bò ẩm nữa đó là cho bú mớm cho ăn baby food không có thích mà cứ lấy phân bỏ miệng ăn, ăn ngon lành rồi người nhà tưởng nít không biết gì người nhà cứ la mà anh cứ không có nó không có ăn không cho ăn thì nó đói mà cứ như vậy nó sống quạt què quạt quại khổ lắm nó lúc lớn lên rồi là cứ sống bằng cái phân người khiếp như vậy sống bằng cái phân người mà cuối cùng rồi đó thì khi chuyện dài đó tôi kể bắt tắt khi gặp Phật rồi được Phật độ rồi cho đã A La Hán thì ngay lúc mà bị đã A La Hán thì lập tức cái nghiệp ăn phân không còn nữa nhớ nha ừ, cho nên có trường hợp cái quả vị thánh trí giúp cho mình quán chuyển hoàn toàn cái đời sống tâm sinh lý cái nhịp sinh hoạt bình thường đổi luôn nha nhưng mà cũng có trường hợp quả vị thánh nhân chỉ giải quyết vấn đề tâm lý mà thôi có nghĩa là mình đói nghèo cứ tiếp tục đói nghèo bệnh hoạn cứ tiếp tục bệnh hoạn thị phi tai tiếng cứ tiếp tục thị phi tai tiếng tai bay hoại gỡ cứ tiếp tục không có mắt có có trường hợp đó nhưng cũng có trường hợp thánh trí xuất hiện lúc nào thì mọi cái thứ tai ương cũng kết thúc theo kể cả bệnh hoạn thì trong trường hợp đó gọi là roga samasi yeah, dạ, như vậy thì mình đưa giải thích rồi gọi là gọi là iriya patha tức là cái kết thúc một cái tư thế sinh hoạt là đắc thứ hai là vedana kết thúc một cái cái, cái khoảnh khắc cảm xúc là đắc thứ ba là roga samasisi là kết thúc một chứng một chứng bệnh thì đắc và cái thứ tư là chi vita samasisi có nghĩa là đắc đạo trong cái giây phút cuối cùng vừa tắt thở đắc luôn mà đắc luôn thì cũng đi luôn nha trường hợp thì nhiều lắm nhiều lắm thì trong kinh này tới một, một cái hàng trăm câu chuyện mà cái dạng mà đắt xong rồi đi luôn nha gọi là trường hợp đó được gọi là chi với ta samasisi thì cái vô thường tùy quán ấy, nó dẫn đến gọi là nhiều cái cái quả vị quả vị thứ nhất là đúng thời thì đắt có nghĩa là thời gian tu rất là thời là dư à, và đắt xong hễ còn duyên thì cứ sống tiếp đó, đó là trường hợp của tuyệt đại đa số thánh nhân trường hợp như đức phật như như, như nghệ an ngài ca diếp là nằm trong trường hợp một thứ nghĩa là đức ừ, bồ tát tới 35 tuổi mới mới chứng ừ, phật quả đúng không à, chứng xong rồi thì ờ, tự duyên ngày sống thêm 45 năm nữa điều vậy là đạt một rồi các vị khác cũng tùy duyên mà đắc nói chung không có gấp còn riêng về mấy cái vị này là đặt trong ba cái rồi mấy cái hạng sao là đặt hơi đặc biệt à, cái hạng mà samasisi nó gồm có bốn tức là đắc đạo ngay lúc vừa hết bệnh bệnh hết thiền não hết rồi nữa là mạng hết tiền não hết thứ ba là cảm giác hết tiền não hết thứ tư là cái tư thế vừa kết thúc thì tiền não cũng kết thúc đó, đó là hai hạn hạn thứ nhất là là hạn phụ được học phổ biến à, tùy duyên mà đắc rồi cũng tùy duyên mà sống thêm bao lâu à, ít nhiều tùy vị trường hợp thứ hai gọi là tóc trí tóc chính trường hợp thứ ba thứ ba là gọi là antara pranipayi có nghĩa là sao có nghĩa là có những cái vị mà họ không có đủ duyên chứng la hán mà họ chỉ có đủ duyên chứng ana hàm tam quả thôi nè có nghĩa là họ không có còn cái điều kiện tâm lý để mà quay trở lại quay trở lại quay trở lại cái cõi dục giới nữa cho nên nó đắc tam quả rồi họ đi luôn đi về với phẩm thiên mà trong kinh này trong bài kinh này đức phật này nói đến trường hợp đặc biệt là đi thẳng về năm cõi tịnh cư mà cái chữ xuất thó qua xa ra dịch cho chính xác chính là năm cõi tịnh độ mà cái tịnh độ mà bên nam truyền ấy, nó hoàn toàn khác cái tịnh độ bên bắc tông cái tịnh độ nam truyền này gọi là tịnh vì ở đây không có phàm ở đây gọi là tịnh chỉ vậy thôi nhưng mà đây là dành cho những vị mà coi như trễ đò trễ đò rồi ghé đó năm cái, cái cõi thì dành cho mấy vị trễ đò cái là lẽ là nó đi luôn rồi bây giờ là cái chuyến bay nó bị delay cho nên là là phải ngủ là phi trường đó ngủ là khách sạn mình gọi là airport hotel vậy đó à, ở bên phi trường Thái Suvarnabhumi nó có cái box theo có nghĩa là mình box là cái hộp đó còn theo là hotel đó cọc theo là ví dụ như mình mình mình mình mình tăng xích nó mình năm bảy tiếng nó lâu quá nó nó không đủ thời gian để đi tung tăng bên ngoài nhưng mà nó quá dài để mở lại bên trong đó thì trong trường hợp đó mình có thể thuê một cái box theo mình ở bên trong thì khoảng tầm như 5 đồng 10 đồng gì đó mình ở trong mấy tiếng hồ vậy đó để chờ chuyến bay mình bay à, thì cái cái năm cổ tịnh cư này nó giống như Foxtel ừ, vậy đó à, hoặc là nó giống như khá khá chiếu thì nó giống như cái airport hotel airport inn ừ, vậy đó để cho mình ở qua đêm vậy đó là mình ờ, trước sau cũng bay à, thì ở đây năm cõi thì cái nên, nên, nên, nên các vị thánh mà đi về năm cổ này nó nằm trong năm cái trường hợp sau đây ừ, một là Antaraparinipaji có nghĩa là sanh vào trong năm cõi này uh, mới có được một ít thời gian mới sanh vào đó được một ít thời gian hoặc là uh, mới sống được có nửa cái tuổi thọ thôi à, mới được một nửa tuổi thọ thôi à, là đắc a la hán niết bàn luôn đó gọi là amtara amtara parinipa gì à, trong tiếng hán vậy là trung gián niết bàn còn cái trường hợp thứ hai là upahacca tới nếp ba gì chữ này trong bản hán dịch là tổn hại nghe tôi quải quá nhưng cái chữ này đó thì cái chữ antara parinipayi có nghĩa là là là, là niết bàn ngay, ngay trước khi mà qua nửa đời à, thì tôi dịch là hưởng dương bất là còn cái loại hạng thứ hai là upahacca parinipayi có nghĩa là tôi dịch là hưởng thọ bởi vì tiếng việt nam đó, mà sống nửa tuổi thọ trở về trước gọi là hưởng dư còn sống nửa tuổi thọ trở về sau gọi là hưởng thọ nghe cái như để cái ông Lê Văn Tèo à, 49 tuổi là phải là hưởng dư nhưng mà ông Nguyễn Thị Văn Tý sáu chục tuổi rồi phải là hưởng thọ Nghe nghĩa là quá nửa tuổi trở đi gọi là hưởng thọ còn nửa tuổi trở về trước gọi là hưởng dương thì tôi theo cái đó mà tôi dịch là, hưởng dương bất lai và hưởng thọ bất lai Đấy. thì có Antara Parinipa gì là chính là khi mình mới về định cư được một phần thời gian ừ, hoặc là maximum là nửa đời thì phải thì chứng là hán các bạn chứng bất lai rồi về đó chứ nói lộn chứng bất lai rồi về đó rồi mới chứng là hán luôn rồi đi luôn lúc đó tuổi thọ mới có một phần gọi là một nửa thì có cái upa hát cho đến ba di bây giờ là hưởng thọ nghĩa là phải qua nửa tuổi thọ rồi mới chứng là hán các bạn đây là đây. trường hợp thứ ba gọi là asankara asanka di có nghĩa là bất lao bất lại bất lao như lại không có tốn sức à, có nghĩa là kha kha sankha kha sankha mới đây tại vì có nghĩa là um, mới vừa xếp bằng nhắm mắt cái đắt cái đẹp là lên là đắt liền không có không có khổ nhọc gì hết à, còn cái là đó là sát sanh khắp đến ba gì có nghĩa là cần lao bất lại có nghĩa là vị này mà lưng mất thời gian mà phải phải đấu tranh phải vật lộn phải dằn xé rồi với bản thân là mới đắc a la thì trường hợp đó gọi là cần la bất la Đấy. gọi là là hạng cuối cùng gọi là út thăng sô tác út thăng sô tác akanatha à, gamini có nghĩa là cái gọi là bản dịch của ngài hòa thượng bổn sư của tôi thì dịch theo bản hán là thượng lưu ban bất quần có nghĩa là có những vị bất lai người ta chỉ cần sanh vô một cõi một là ta là giải quyết luôn rồi đó nhưng có những vị họ phải đi đủ năm cõi luôn có nghĩa là cõi thấp nhất là cõi thấp nhất trong năm cõi là thiện hiện thiện kiến vô phiền vô nhiệt rồi tới cái cõi sắc cứu cánh ở mày đắc lẽ thì trường hợp này được xem là chậm nhất thì trong kinh nói các bậc thánh có những vị mà họ ở trong môi trường hợp mà tiếng Pali gọi là bất ta đập tức là tích luân hồi à, do khi lúc còn phàm phu à, nhớ nha à là thánh thì họ không có thích nữa nhưng mà nó khổ một chỗ cái tập khí cái tập khí mà lúc còn là phàm khoái đi chơi khoái hưởng thụ ham vui nha ham vui ham chơi chính vì cái tánh ham vui ham chơi mà không có rốt ráo gọi là chán sợ sanh tử có chán sợ nhưng mà không có rốt ráo mà lại rất là ham vui rất là ham chơi cái kiểu đó, đó thì được gọi là vắt ta ta vắt tá là lưng hồi mà ta là đam mê vắt ta là khoái lưng hồi chính cái kiểu đó hôm qua tôi có giảng rồi có nghĩa là tùy vào cái nhận thức của mình tùy vào cái suy nghĩ cái tư duy của mình mà nó dẫn đến cái chuyện mà mình gọi là hành trì ra sao và cái kiểu nhận thức nó dẫn đến hành trì và hành trì nó dẫn đến cái đường lối chứng đắc đó nó lớn chuyện vậy đó chứ mình học mấy hạng thánh không chưa đủ đâu mình phải biết là vì sao mà có mấy hạng thánh đó mới lớn chuyện này thì cái cái trường hợp chi đương kinh đó mà mà, mà quý sai kha này là, là đức trời đế thích này cái trend thích hiện dài trên đâu lại đó cái trend thích cũng sẽ cao cấp của độc là cái trường hợp của những vị mà được gọi là vách có nghĩa là cái trend thích bây giờ đó là là một đế thích trẻ vì thời đức phật thích ca muni mới về chứng đạo thì ông là một đế thích già rồi ông mới xuống ông mới nghe đức phật thuyết pháp ông mới chứng an à, chứng tu được quần và ông mệnh chung trước mặt ngài ông chết trước mặt ngài ông quay ra là làm đế thích trong một tích tắc một phần tỷ của dây ông chứng ông ông đâu quay lại làm đế tích như cũ nói nhanh đến mức mà chỉ có ổng và đức phật biết nhanh như vậy cho nên hiện giờ ông đang trẻ măng hết trơn ông sống cho hết cái tuổi thọ bây giờ ông đang là tuổi đầu quên ông sống hết tuổi thọ ông mới sanh xuống cõi người ông làm chuyển lương vương vậy với cái thánh trí đó ông tự ông đắc tự ông đắc nhị quả tư này hàm hết cái cái cái tư này hàm mới quay trở lại đâu lại ông làm đế thích lần nữa lần này tự ông đắc a na đó. rồi từ cái anh hàm đó là ông mới đi về năm cõi tịnh cư có nghĩa là thân đế thích bây giờ ông thêm hai cái hai hai hai thân nữa tức là thân người thân thân trời cộng với năm cái thân ờ, tịnh cư nữa là bảy nha yeah. tức có nghĩa là ông xài hết vé xài trái cùi xài hết vé trái cùi luôn đó là gia tài của tu đồ quần có bao nhiêu cõi là ông không bỏ sót gọi là hết vé trái cùi đó ừ có nghĩa là ông sanh vô cõi từ trên đau lợi ông mới sanh vô trong vô phiền không tức là cái kiếp mà ông lên làm để thích trở lại ông đắc được ngũ thiền nha đắc bắt là bắt lai ngũ thiền rồi ông mới sanh vô phiền không đắc gì hết vô nhiệt không đắc gì hết thiện hiện thiện kiến không đắc gì hết sanh sắc của cánh sống cho hết tuổi thọ đó Đấy, rồi ngài mới bắt đầu điềm đạm đủng đỉnh chính là rồi thì điên tịch mà tính tổng thời gian từ đây mà cho đến khi đức đế tích của mình bây giờ nó mà viên tịch là 31.000 đại kiếp nữa có nghĩa là ngày cứ tung tăng tung tăng tung tung tăng vậy đó 31.000 đại kiếp ừ. thì cái bà quý sa kha vọng cấp cổ độc cũng y chang như vậy cũng là đi cho hết cho nó cháy vé hết cù luôn ờ, rồi xong rồi mới đắt ừ à, thì cái trường hợp đó được là bảy hạng thánh nha hạng thứ nhất là tùy duy tùy thời mà đắc đặt xong còn tuổi thọ thì cứ sống tiếp cái là trường trường hợp phổ biến trường hợp thứ hai là tốc trí tốc chánh trường hợp thứ ba đó là thứ rồi hai trường hợp rồi năm trường hợp sau đó là năm trường hợp tu đầu quần nhớ nha ok rồi bây giờ mình à, học còn học một kinh nữa mình còn học một cái kinh nữa là kinh gì ta đó, vậy mình học xong rồi cái kinh tiếp theo là mình đã học rồi thưa quý vị kinh thù diệu có bảy cái sự thù diệu bảy cái giá bảy cái điều đặc biệt một là vị trí kheo tha thiết hành trì học pháp tha thiết quán pháp tha thiết nhiếp phục lòng dục tha thiết thiền định tha thiết tinh tấn tha thiết uh, niệm tuệ rồi tha thiết thể nhập tri kiến thì đây được gọi là bảy cái thù diệu tại sao tại sao bảy cái thù diệu nếu mà quý vị đọc cái kinh này hoặc chỉ nghe ai đó đọc cái kinh này mà không có được giải thích hoặc có được giải thích mà không có động não thì bài kinh này một là rất là khô rất là buồn ngủ không nhưng mà thật ra nó không có kinh nào khô hết kinh nào cũng ướt đẹp hết không mà không có kinh nào cạn hết kinh nào cạn hết thì các vị biết không ở đây đó là cái chữ thù diệu này đó cái tiếng Pali yeah, Pali gọi là gọi là Niddasa à, Niddasa mà chữ Niddasa này nè cái nghĩa cái nó nó lớn chuyện lắm nó lớn chuyện lắm chuyện đức đá xá này là lớn chuyện lắm đá xá là 10 nít đá xá là không còn 10 nữa à, nghe rất kỳ ha đá xá là 10 à, nhưng mà nít đã xá là không còn 10 nữa có nghĩa là sao có nghĩa là trước khi mà Đức Phật này ra đời đó thì bên Ấn Độ nó nhiều có tôn giáo người nha thì đặc biệt trong đó nó có một cái đạo gọi là đạo ni ganh thác ni ganh thác là sao ganh thác có nghĩa là sự ràng buộc trói buộc dây dưa mắt miếu lòng thòng lẫn thả tiếng canh thái nó có nghĩa là vậy đó dây dưa mắt miếu lòng thòng lệnh tệnh quấn trói cột buộc đó, nguyên một đánh nghĩa vậy đó quấn trói cột buộc lòng thòng lệnh tệnh dây dưa mắt miếu chữ lý canh thái chữ canh thái mà lý canh thái có nghĩa là không dây dưa không mắt miếu không có quấn cột trói buộc cho nên trong bản tiếng hán dịch là ly hệ lý canh thái là ly hệ tại sao vậy là sao bởi vì cái này chủ trương ấy đời sống này ấy, mình càng ít tiêu thụ vật chất thì càng tốt càng ít tiêu thụ càng tốt bởi vì mỗi cái, cái hoạt động càng ít tiêu thụ càng ít hoạt động thì càng tốt cho mình và cho người tại vì sao vì thí dụ như mình tắm đi ở đâu có nước ở đâu có nước thì mình tắm là phải có bao nhiêu cái điều kiện để để trong nhà mới có nước không rồi mình quét nhà một lần quét vậy đó là mình phải giết hại bao nhiêu được côn trùng ở đâu có cây chổi và rồi ai là người phải nhọc sức đi quét nhà cái quét nó cũng là cái mệt nó đối với họ đó cũng là cái phiền quét nhà là cái phiền rồi làm sao có được cây chổi rồi có cây chổi rồi phải làm khổ biết bao nhiêu chúng sanh rồi tắm cũng vậy à, bớt tắm thì nó khỏe rằng này cứ có nhu cầu tắm nó mới có nhu cầu nước mà ai là người gánh nước cho mình mình gánh cũng khổ người khác gánh cũng khổ rồi ống nước rồi nước thải ống nước dẫn vào rồi nước thải chảy ra nói chung là để tắm nè để quét nhà nè rồi để ăn nè để mặc nè họ nói rằng cứ mỗi mỗi một cái hưởng thụ mỗi mỗi một cái nhu cầu mỗi mỗi một hoạt động của mình là điều đem phiền cho mình và cho người cho nên hạn chế hoạt động hạn chế nhu cầu hạn chế tiêu thụ càng nhiều càng tốt cuối cùng rồi nó thì coi như hôm nay tại Ấn Độ đó là có một, có một cái chi phái của cái cái cái Nikantha vẫn còn là họ chủ trương đó là không mặc gì hết đó. ăn uống thì cực kỳ kiêng khem có gì ăn nấy không có đặt vấn đề còn trang phục thì coi như lạnh quá nóng quá thì cứ lấy phân bò trộn cho nó ướt nhão nhão nhão trét lên rồi cái nào nó muốn rớt thì nó rớt không còn không thì cứ trụ lũi vậy lòng thòng đi ngoài phố vậy đó ừ. cái phái đó, cái phái nó có một truyền thống rất là thì cái nói về mặt lý thuyết thì nó cũng hay nha lý thuyết nó hay chứ tôi phải phải là tôi cứ nói như vậy bằng cái sự dè biểu trong ừ, biếm không phải nha tôi tôn trọng đó. và cái thái độ tôn trọng ấy ngoài ra ngoài cái nhận thức của riêng mình thì tôi còn học được thái độ đó trong kinh đức phật của chúng ta khi mà ngài nói về cái đời sống lợi dưỡng của người xuất gia đó ngài xài những cái từ ngữ rất là nặng à, nhưng mà khi ngài nói đến những cái cái người khổ hạnh đó ngài xài những từ ngữ rất là nhẹ nhàng và mình hiểu ngầm có dành cho những người đó một chút tôn trọng và một chút hảo cảm có trong kinh tôi học điều đó trong kinh nha khi đức phật nói đến một vị tỷ kheo mà hưởng thụ rồi sung sướng xa hoa bla bla bla ngày dài những từ rất là nặng nhưng mà khi ngài nói đến một cái tu sĩ khổ hạnh thì ngài dùng những từ ngữ nhẹ nhàng và có tí tôn trọng có tí hảo cảm đó là vì sao vì mình có đánh giá người ta ra sao đi nữa nhưng mình phải nhìn nhận là người ta tu thiệt bởi vì nếu mà nó là anh tu giả anh tu nổi không anh coi như ăn uống thì coi như ở mức minimum mã quần của minimum mà coi như bao nhiêu điều kiện tiêu thụ minimum hết tôi đang đánh một cái dòng dài để cho bà con cái kiến thức bách khoa tôi bây giờ tôi vô về kênh này kiến thức đánh giá này nó bắt đầu từ cái nhóm này cái cái, từ cái đạo là đạo đi gần thác cái đạo này mỗi lần có một cái huynh đệ nào mà từ trần á thí dụ như cái ông đó gọi là ổng tu hai chục năm rồi ổng chết thì người ta không có có nói ổng chết mà người ta nói kêu ổng là nít bi sát ní, ní là không mà bi xá là vi xá vi xá tí là 20 có nghĩa là ổng không còn cái ổng đã tu được 20 năm ông chết thì ta nói là ổng không còn cơ hội để có được 20 năm nữa à gọi là nít bi xá còn nếu mà ông tu được 10 năm mà ông chết thì 10 năm là đắc sát mà nếu mà ông tu được 10 năm ông chết thì gọi là nít đắc sát nghĩa là ông không còn cơ hội để có được 10 năm như vừa rồi nữa nè à, lại cả nhà thì có lần nó nghe anh em nó nghe đi bác thì ngày ngày đi bác nhưng mà ngày nghe một cái mẫu đối thoại của ai đó bên đường à, về cái cái cái từ ngữ đặc biệt đó à, nếp y xá rồi nếp tinh xá rồi nếp xá thì nghe như vậy ngày mới về với đức phật và tại sao ngày thương vì ngày biết đức phật là chánh đẳng giác bất cứ cái gì mà đã là qua cái sự phân tích của đức phật và cái sự dẫn giải của đức phật thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái đề tài pháp thoại hay cực kỳ cho nên khi mình ngày về ngày ngày, ngày thưa với đức phật cái bạch thế tôn trong lúc con đi bác còn có nghe về cái chữ đó cái chữ của mình đi canh thác xài vậy đó thì lúc đó đức phật ngày dạy cái này thì anh em mình là mình mình đi canh thác khi tu được 10 năm mà chết thì người ta nói không còn cơ hội 10 năm nữa nhưng mà riêng trong giáo pháp như là một vị mà đã chứng la hán rồi thì không còn một cái cơ hội làm phàm phu một giây nào nữa nói gì là 5 năm mười năm đó chỉ đích đã xa từ đó nó mới, nó mới có được sử dụng rộng rãi nha và ở đây đó thì cái chuyển tích đã xa này này nó có dịch nghĩa từ điển phổ thông thì nó nghĩa là sự đặc biệt à, nghe bên châu là những là thù diệu nhưng mà chuyển tích đã xa này ở đây mình có thể hiểu theo căn cứ từ nội dung kinh ấy bà con còn nghe không bà con còn nghe không alo dạ rồi thì cái chữ này nó có nghĩa là giải thoát chỉ nít đế xá mà trong trường hợp này nghĩa là giải thoát có nghĩa là không có tiếp tục làm con người cũ nữa nít đế xá đây chỉ là giải thoát rồi nếu hiểu nghĩa phổ phổ phổ phổ phổ phổ cập phổ biến thì nó nét xá là gì là thù diệu là đặc biệt là vì sao bây giờ các vị để ý đi tỷ kheo thiết tha học pháp thiết tha quán pháp thiết tha nhiếp phục lòng dục nếu mà các vị có một chút để ý một chút bình tâm và có một chút huệ căn chút xíu thì các vị phải thấy rằng bảy cái này là cái đầu tiên trong rung này đã không có rồi bảy cái này là cái đầu tiên là thiết tha Phật pháp trong Zoom là đã cũng có rồi các vị đừng có bao giờ nghĩ rằng Phật pháp biết được là tốt khi mà quý vị nghĩ Phật pháp mình biết được thì tốt đối với tôi thua Phật pháp không phải là cái biết được thì tốt mà là cái anh phải biết Phật pháp không phải là yoga Phật pháp không phải là khí công pháp không phải là phép dạy nấu ăn phép dạy chinh hoa phép dạy làm vườn phép dạy là xây dựng trang trí nội thất đó là những kiến thức biết được thì tốt nha đó là những kiến thức biết được thì tốt riêng phật pháp thì không phật pháp không phải là cái biết được thì tốt mà phải là anh cần phải biết phải được xem là cái phải biết vì sao trong râm này có thể có những người chưa từng là phật tử thậm chí là người vô đạo vô thần có thể là người cơ đốc không chừng nhưng mà tôi vẫn nhắc lại cái câu nói vừa rồi của tôi đó là giàu là anh có từng tin Phật hay là anh đã từng là con chiên mình, mình cơ đốc chuyện đó không là vấn đề tôi vẫn phải nhỏ nhẹ cẩn trọng và đầy trách nhiệm khi nói rằng Phật pháp là cái mà anh phải biết <coughs> vì sao vậy thế giới này nó ra sao là tùy thuộc vào nhận thức của chúng ta đây là một cái chuyện mà anh có là ai anh cũng phải đồng ý với tôi nha thế giới này nó ra làm sao là tùy thuộc vào nhận thức của chúng ta Đấy. cái căn nhà cấp 4 đối với nhiều người nó là một cái dấu chỉ nghèo hèn dấu chỉ của một đời sống bần hàn cơ cực thiếu thốn lầm than nhưng tôi biết tôi biết đối với nhiều người cái căn nhà cấp 4 nó là cả một cái thiên đường nó là có gia tài cái vị biết không nhiều lý do lắm cái người bây giờ họ đang ở dưới gầm cầu họ đang ở ờ, vỉa hè mấy hiên nhà ai đó họ đang ở tạm bỡ một cái gara một cái nhà kho nào đó và chiếc áo ước có một cái nhà căn nhà cấp 4 để chiều chiều đó có khoảng sân nhỏ thả mấy con gà con kêu chích chích chích rồi có chỗ họ kê cái bàn ngồi uống trà nhìn mấy trời bay nghe phố xá chung quanh một đêm trăng nào đó họ ngồi nghe gió đêm thổi về họ hạnh phúc lắm rồi nha thiên đường của họ đó và có những cặp người yêu nhau và chỉ mong có một căn nhà cấp 4 ở một cái nơi chốn cuối trời nào đó không ai biết hết nghèo cũng được miễn là một chút liều tranh hai trái tim vàng Đấy, là được rồi nha cho nên thế giới này nó có ra sao thì tùy thuộc vào ừ, cái nhận thức của chúng ta Đấy mà Phật pháp chính là một cái ờ, chỗ cung cấp ờ, cho ta vô vàng những nhận thức khác nhau về thế giới có nhiều người hiểu lầm cứ tưởng là đạo à, Phật là xuống nó giải thoát sai sai đạo Phật mở ra cho mình rất là nhiều cái cái, cái hướng lựa chọn Đức Phật dạy rất rõ đây là con đường xa đọa đây là con đường trở lại thế giới nhân thiên dục giới đây là con đường đi về các quả phẩm thiên chuyên sống bằng thiền lạc đây là con đường giải thoát không cần sanh tị nha và đạo Phật dân Phật dạy rất rõ đây là đời sống lý tưởng của một người có tóc có vợ có chồng có con có cái có nhà cửa sự sản gia nghiệp đây là đời sống của một người đầu trần chân đất bần tăng khổ xài chứ có ta mi quả tác sống như chim trời đạo Phật mở ra cho mình rất là nhiều phương trời cao rộng tha hồn sỏi cánh nha uhm. cho nên đạo Phật ấy đạo Phật tứ Việt đạo Phật nguyên chất chứ không phải là đạo Phật biến chất cái đạo Phật mà bị người ta gọi là thêm mắm dặm muối vẽ rắn thêm chân thì cái đó là, là tôi không có ý kiến nhưng mà đạo Phật tứ thiệt cung cấp cho chúng ta rất nhiều à, cái tầm nhìn về thế giới nhiều lắm quý vị nha nếu quý vị muốn trở thành một tu sĩ miên mật tinh tấn đạo Phật cũng có lối về cho quý vị nếu quý vị muốn đời sống thế tục muốn có một vòng tay một bờ vai muốn có tiếng cười trẻ thơ mà vẫn tiếp tục có thể thờ phật mà có thể thiền định ok đạo phật cũng có cũng có một cái cửa vào rất là ngoạn mục đẹp mắt cho cái cỡ người cái cỡ đạo tâm đó có hết cho nên phải nói rằng là đạo phật là cái, cái, cái suối nguồn cung cấp cho chúng ta những cái nhận thức đẹp về thế giới cho chúng ta những trọng lựa về thế giới nha người mỹ họ định nghĩa cái chữ luxury là sang trọng khác người châu á người châu á nói rằng ở đâu có vàng son ở đâu có châu báu ở đâu có tiền bạc thì ở đó là sang trọng là luxury nhưng mà người mỹ họ định nghĩa luxury có nghĩa là nhiều lựa chọn nha người châu á mình chủ trương là hãy giàu trong nhà có nhiều đồ quý người mỹ thì không trong nhà vẫn xài ba cái đồ tào lao đồ rẻ tiền nhưng mà họ có nhiều lựa chọn khi họ đi du lịch họ có nhiều lựa chọn cho mỗi bữa ăn họ có nhiều lựa chọn khi họ mua xe họ có nhiều lựa chọn khi họ mua nhà mua đất họ có nhiều lựa chọn khi họ bị bệnh họ phải trị liệu ở đâu với ai thuốc men thế nào đó, đối với người mỹ cái cái cái khả cái, cái cái khả năng chọn lựa đó mới là luxury mới là sang trọng nha chứ còn mà ngoại trừ cái cái khả năng đó ra thì họ trên hình thức trên mặt nội họ sống tà tàn nhìn mình không không mình không có ngờ nha yeah. thì à, đối với tôi mà nói tôi cũng theo quan điểm của người mỹ đó, đời sống nhiều chọn lựa là vẫn là đời sống tuyệt vời nha yeah. chỉ còn cho mình nhiều chọn lựa rồi right. ấy vậy mà tôi đánh một vòng xa với vị tưởng tôi lạc đề không tôi muốn nói thế này đạo Phật hay như vậy đẹp như vậy cho mình nhiều thứ như vậy ấy vậy mà trong rung này cái kẻ mà thiết ta học đạo không có nhiều nhiều vì nhiều lý do một là cái ngày mà các vị biết đạo Phật cái các vị đi lộn cửa các vị bị giới thiệu bị quảng cáo theo cái hướng ngược lại thế là sách dép chạy có người bỏ dép đi luôn đó là một có nghĩa là mình mình mình sẵn sàng có cái cái cơ địa để mà theo Phật đó nhưng mà nó xui đó là mình bị hướng bị quảng cáo bị hướng dẫn bị giới thiệu nó không có đúng cái gu của mình này trường hợp hai là bản thân mình vốn dĩ không phải là cái người hiếu học hiếu tu đấy cho nên là cái Phật pháp vẫn tiếp tục là một cái cảnh giới xa vời và không có gì hấp dẫn mình hết các vị cứ biết không tôi tôi vốn dĩ sinh ra ở miền sông nước tây nam bộ nhưng mà tôi có nhiều cái cảnh giới tôi yêu lạ lắm ví dụ như tôi có thể yêu được sa mạc tôi có thể yêu được biển biển tôi có thể yêu được hồ tôi có thể yêu được núi nhưng mà tôi biết có nhiều người á, thì họ gặp sa mạc họ khác họ nói khô quá khát nước quá nóng quá có người họ sợ nước cái vị có biết không các thị sĩ tôi có biết một cổ phật tử có nên họ ở xa thì được mà lại gần không thấy làm như nước cái ghê ghê nhất là mặt nước đêm của nó cũng sợ nước đêm lắm rồi quá gần nước cũng có cảm giác nó giống như là nó họ phải sống với một cái, cái thế giới mà không biết cái gì không dưới lòng nước cái họ không biết họ nói họ phải sống với cái gì họ thấy kìa và xác định xung quanh họ là cái gì còn đằng này dưới bên dưới mặt nước là cái gì họ không biết ví dụ như vậy cho nên hồ chỉ để nhìn thôi chứ còn sống gần họ sợ ví dụ có người họ sợ rừng có người sợ núi có người sợ nước có người sợ sa mạc có người sợ đồng bằng vân vân ừ, tùy cái căn cơ mỗi người mà mình thích mình ghét cái gì đó đấy thì cũng vậy đạo Phật có nhiều người do cái căn cơ họ họ không chấp nhận được đạo Phật thế là thế là cái trường hợp một trong bài kinh này Đức Phật này dạy rằng thiết tha trong cái chuyện mà, mà, mà học hỏi giáo lý cũng là một điều đặc biệt bởi vì cái khẩu vị của anh nó phải ra làm sao anh mới chấp nhận được đạo Phật nè mặc dù đâu mặc dù đạo Phật thì đẹp đạo Phật có rất có nhiều cái đẹp có rất nhiều cái thú vị nhưng mà vấn đề chỗ là không phải nó ngon nó đẹp nó thú vị rồi ai cũng thích nó anh cái khẩu vị của nó ra sao bởi vì trong trung bộ nó vẫn dạy rất rõ nó vẫn dạy rất rõ ở trong trung bộ đặc biệt là trường bộ về kinh sa môn quả ngày dạy một cái cái kinh nghiệm mà tôi cho rằng đẹp mà một cái một cái kinh nghiệm cực kỳ minh triết thì nói thế này dầu đời sống có bao nhiêu vị ngon nhưng lưỡi của người bị bệnh không sao thưởng thức được trên thế giới có bao nhiêu mùi thơm nhưng mà cái mũi bị đang bị bệnh nó cũng không thưởng thức được nhớ nha như cái bà đó mới đi bác sĩ nói tôi bị bị cái bệnh gì mà tôi rờ đâu cũng đau bác sĩ chụp hình rồi khám thử nước tiểu xét nghiệm máu đạm tùm lum tìm không ra giới thiệu qua ông khác giới thiệu specialist giới thiệu thuốc dưỡng cuối cùng rồi bà bó tay mới về nó mới kể cho một cái ông sớm đơn giản là bà chỉ vì bà đau ngón tay bà đau ngón tay thì bà đụng đau nó cũng đau hết trơn thì đó là câu chuyện tiếu nhưng mà tôi nghĩ là sự thật có nghĩa là cái ngón tay của mình là mình đã bị đau rồi mình rờ đâu nó cũng đau hết rờ đâu nó cũng đau cái lưỡi của một cái người mà bị lưỡi lưỡi lưỡi đang bị bệnh thì nó không có thưởng thức được bao nhiêu cái vị trên đời này vị ngon nha khi mà cái tâm thức của chúng ta có vấn đề cái bao tử nó có hai lưỡi nó cũng có hai lưỡi lưỡi lưỡi lưỡi tinh thần và cái lưỡi vật chất lưỡi vật chất là cái lưỡi mà thân nó nằm ở trong miệng của mình còn lưỡi tinh thần tức là cái khả năng mà cảm nhận được các cái vấn đề trên thế giới và ừ. bao tử cũng có hai là cái bao tử thể bao tử thể lý và bao tử tâm lý bao tử thể lý là cái này cái, cái stomach trong bụng mình này còn cái bao tử tâm lý này có nghĩa là cái khả năng mà dung chứa đó, những thứ mình nạp vào có những khi mình tiêu hóa không nạp quý biết không ối ra mửa ra uh-huh. cho nên cho nên muốn học đạo là mình phải có một cái lưỡi tâm lý rồi có cái bao tử tâm lý và có cái gan tâm lý và có cái thận tâm lý và có cái mật tâm lý mà có thể tiêu hóa được những vấn đề thuộc về tâm lý thuộc về tinh thần thuộc về tâm lý các vị nghe kịp không ừ. cho nên à, cái cái điều đầu tiên này thiết tha học đạo tìm được niềm vui trong cái học đạo đã là một điều thù diệu cho quý vị nha gớm như vậy rồi sao nữa học xong là đủ chưa chưa còn phải quán quán chiếu học là mình thấy hay thế lạ mình nạp vào đó là mới bước một nhưng bước hai mình có còn đủ hứng thú sau khi không sau khi đã rời khỏi trường lớp phòng học trường lớp rời thầy rời bạn rồi mà mình về mình có còn tiếp tục chìm sâu ở trong cái mình đã nghe đã học hay không chưa chắc chưa chắc và trong kinh pháp cú được một thầy dạy có một cái câu rất là hay nhà nó là tỷ kheo mến pháp trú pháp suy niệm pháp ừ, thì tâm tư không rời chánh pháp khó lắm quý vị muốn thích được Phật pháp thì anh phải có một cái cơ địa tâm lý nó ra làm sao nghe nó ra làm sao nói như vậy không có nghĩa là tôi nói tôi ngon lành nhưng mà tự nhiên tôi phải nói rằng đó là có người đến với đạo là để được an lạc mà có người đến với đạo là để trốn cái đau khổ hai cả nhớ nha thì tôi là trường hợp hai có người đến với đạo để được an lạc còn tôi là tôi trốn cái đau khổ mà vậy cũng không xã là bởi vì tôi có những cái dằn xé rất là vô lý rất là ngu xuẩn mà nhờ có Phật pháp tôi thấy thanh thản tôi thấy thanh thản rất là nhiều cái vị biết không trong tử vi nói nếu mà tôi không có biết Phật pháp trong đó nó trong đó kêu Phật pháp nó kêu tu hành tôi với tu hành thì một là tôi loạn trí hai là tôi thấy bị bị yếu mình ừ, loạn trí và yếu mình đó. và điều điều đó tôi tin tôi không có gì đoan nhưng mà tôi nghĩ cái đó đúng vì tôi là người nhạy cảm mà thể chất thì yếu đuối mà tâm lý thì nhạy cảm thì tức quá cũng chết buồn quá cũng chết lo lắng quá cũng chết căng thẳng quá cũng chết một là chết không chết thì nó khùng nhưng mà chính Phật pháp chính Phật pháp đã làm cho tôi không khùng và không chết Đấy. cho nên đó là tôi mang ơn Đức Phật và tôi tìm thấy ở trong Phật pháp một cái suối nguồn ừ, sinh lực để tôi tiếp tục sống và làm những việc mà hữu ích như có thể nha ừ, như có thể cho nên cái chuyện đầu tiên là thiết tha học đạo là một cái chuyện khó tìm và ừ, cái điều thứ hai là chìm sâu được ở trong cái mình đã học đã hiểu đây lại cũng là một điều khó tìm mà làm được điều đó là mình đang sống trong một thế giới kỳ diệu miracle world nha yeah, miracle world không phải ai cũng được như vậy nha và tôi đã nói rồi thế giới này nó ra sao tùy vào cái nhận thức tùy vào cái cảm nhận của chúng ta các vị có biết có người nhìn nắm chiều trên sa mạc họ thấy mệt lắm người biết không mà có người nhìn nắng chiều trên sa mạc móc má đã bấm mỏi tay có người nhìn nắng chiều trên sa mạc làm thơ viết nhạc vẽ tranh đã luôn không làm thơ viết nhạc vẽ tranh chỉ vì một vệt nắng vàng vương vãi sau cùng ở trên sông trên cái cái cái mấy cái, mấy cái, mấy cái đụng cát mấy cái đồi cát thôi nha đôi khi nó có người nhìn cái dải nắng vàng trên sa mạc họ gọi là về nắng chiều đang hấp hối họ nhìn nắng sa mạc của nó họ khát nước họ nhìn thấy nó họ bị nực họ thấy họ bị sót vì cát họ bị sốc vì cái hơi nóng có đã cũng là nắng chiều sa mạc có người họ sợ mưa có người họ thích mưa tôi tôi rất thích mưa khuya thì tôi tuyên pháp tôi kể tôi nghe có người họ tôi sao tôi thích tùm lum vậy sư nó lạ lắm nhiều cái người cái này họ để đội nón ok thì ờ, là có nhiều người, người yêu mưa khuya có người họ sợ lắm họ sợ mưa đêm lắm có nhiều người họ sợ mưa chiều có nhiều người họ sợ sương sớm có người họ sợ trăng trăng muộn họ sợ lắm ừ, sợ nhưng có người lại yêu ừ, cho nên Phật pháp có tất cả cho mình có nắng sớm mưa chiều có trăng khuya vấn đề là thế lực của chúng ta cái lự của chúng ta cái bao tử của chúng ta có kham nổi chúng ta có đủ thẩm mỹ để chúng ta tưởng thức được một cái ánh trăng ánh nắng chiều hay không đó là chuyện của chúng ta chỉ cái gì phương pháp cũng có thì chúng ta hết nhớ nha một bà mẹ có thương con cách mấy bà có giàu có cách mấy mà đứa con nó bệnh quặt quẹo thì chịu chết đó có đứa thì ham miếng sâm ham miếng súp mà nó hấp miếng sâm là vậy đó có nghĩa là uh, nấu ăn uống bình thường mà tới ngày cứ uống thuốc không à uống thuốc không vậy đó trong khi Phật pháp là đẹp như vậy mà có những người họ đến Phật pháp bằng một cái cái cơ duy nó quá nghèo túng này cho nên họ không được an lạc cái những giây phút mà học đạo chỉ là giây phút chán chường mệt mỏi những giây phút mà họ tiếp xúc với thiền viện học viện giáo lý là cảm thấy mệt mỏi họ phải bỏ hết họ bung họ trở về cái về đời trở về cái thế giới cũ của họ có thể thoải mái nha yeah cho nên đó là cái thứ nhất đam mê trong việc học đạo là một cái gì đặc biệt thứ hai sống chìm sâu ở trong cái mình đã học cũng là cái đặc biệt hành trì được trong cái mình hiểu cũng là cái đặc biệt sống với niệm và tuệ tức là đó thì mình học để hiểu khác nhưng mà biến tất cả những cái học trở thành ra là chất liệu để vung bồi niệm và tuệ tức là tứ niệm xứ tứ niệm xứ biến tất cả cái vốn liếng học tập của mình vào trong cái chất liệu tuệ quán thì cái đó mới đúng là học giáo lý ừ, nhớ nha cái khả năng mà biến tất cả những cái kiến thức đời và đạo trở thành chất liệu tuệ quán thì cái này rất là đặc biệt và cái cuối cùng biến tất cả cái biết của mình biết biến tất cả cái biết của mình trở thành ra con đường giải thoát thì cái đó cái biết đó là cái biết hữu dụng nha ừ. mình biết rất rõ rằng đó, cái căn phòng này nó được cất bằng cái gì năm mấy chất liệu ra sao giá cả bao nhiêu những cái biết đó không quan trọng bằng cái biết là mình đang đây là chỗ mình đang bị giam nhốt và bằng cách nào mà mình có thể trốn ra khỏi cái chỗ giam nhốt này cái đó mới là quan trọng nha cái đó mới quan trọng mình bị cướp nó, nó, nó trói mình nó luyện ngoài rừng thì cái chuyện mà mình hiểu biết về cái chất liệu mà làm nên sợi dây đó đôi khi nó cũng có chút cần thiết không nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là mình phải nghĩ ra được cái cách nào để tháo được sợi dây đó thì nó quan trọng hơn không? À, đó mới quan trọng nha thì cái người học đạo là cái người phải có anh chị khả năng biến tất cả những cái biết của mình trở thành chất liệu tu học hành trì và sau cùng là giải thoát à, thì cái cái học đó, đó cái biết đó, đó mới là hữu dụng và cái biết đó cái học đó mới đúng là cái biết cái học mà chư Phật qua đời khích lệ tán thán nhớ nha còn ngoài ra là học cho vui học để thỏa mãn trí thức học để cầu danh cầu lợi học để đáp ứng một cái nhu cầu thao thức thì thiết tha về tri thức thì đó là triết học mà chúng ta đã học từ vô số kiếp trong quá khứ mới chiều qua tôi có nói với một người phật tử quen biết ở đại ở châu âu tôi nói nếu mà cùng làm một công đức mà cái người làm công đức nó có trí tuệ có lòng cầu giải thoát thì cái đó mới là đáng kể còn nếu mà làm công đức bố thí trì giới thiền định phục vụ tùm lâm mà không có cầu giải thoát thì coi như chúng ta đang lặp lại cái dấu mòn đang đi lại cái dấu mòn của vô số kiếp về trước mà đã nó lặp lại thì có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục quay lại cái lối cũ mà thôi cái quan trọng nhất là kể từ hôm nay khi biết đạo rồi mọi công đức lớn bé đều phải được xem là chất liệu giải thoát thì cái đó mới đáng kể còn không mình cứ tiếp tục dẫm lại cái lối mòn cũ để tìm về với phương trời cũ cây đa của bến đò xưa thì coi như cũng vậy thôi cũng lẫn quẩn lên quanh như vậy nha ok hẹn gặp lại quý vị chương mời.